<coughs> alo các vị có nghe rõ không um, hôm qua chúng ta đã học xong cái bài nói về bảy uh, cái điều kiện của một tỷ kheo mà được các cái bạn tu uh, tôn trọng tôi nhắc lại mình tu mình không có mong người ta uh, tôn trọng mình nha người tu thứ thiệt á, là lòng cũng có mong người khác họ tôn trọng mình nhưng mà mình phải làm những cái để người ta tôn trọng giống như ngày hôm qua tôi nói đó mình không có cái ý gì uh, ờ, với thiên hạ hết á nhưng mà mình sống làm sao mà nhiều người thương mến mình thương nhớ mình thì vẫn tốt hơn chứ đừng có ngồi đó mà nó dốc nữa là tôi là ừ, đời tôi chỉ có một một chồng một vợ thôi cho nên tôi ra đường tôi sống thấy ghét vậy đó bây giờ tôi chỉ cần một người đàn bà một người đàn ông thương tôi thôi là sai nha sai bét nói vậy là nó sai mình thủy chung là một chuyện khác nhưng mà mình sống làm sao mình đi đâu người ta cũng thương cũng nhớ mình hết cái đó nó tốt hơn nó tốt hơn là là là mình đi đâu cũng bị chúng người ghét cái đó là chuyện khác còn chuyện mà người ta thương nhớ mình là ừ, là chuyện của người ta nhưng mà mình phải sống làm sao như vậy nhưng mà nhớ đừng có nghe như vậy rồi lẳng lơ rồi hẹn hò tầm bậy tầm bạ thì đó là chuyện khác nhưng mà ở đây cái chữ thương nhớ đây có nghĩa là người ta quý mình á người ta quý mình á. chẳng hạn như tôi có biết một vài người quen á họ đi đến đâu á <clears throat> họ nhận cái phòng của chủ nhà xong họ đi đó chủ nhà tiếc dữ lắm cái gì biết không tiếc lắm là tại vì họ là khách nhưng mà họ tới đó đó họ dọn về cái phòng của họ mặc dù họ chỉ nhận họ là khách họ chỉ nhận cái phòng nó trong vòng có 5 ngày ba ngày nhưng mà khi họ đi rồi đó, thì chủ nhà bước vô cái phòng mà khách vừa đi <clears throat> chủ nhà thương lắm cái gì đâu mà nó gọn gàng nó sạch sẽ còn hơn là cái hồi mà, mà, mà, mà, mà mình giao phòng cho khách nữa ví dụ như vậy cho nên lần cứ chủ nhà nó nhắc hoài nhắc rồi cái, cái, cái người nó sẽ hay quá vậy đó gọn gàng quá mà, mà cái đó là người quen tôi có nghe một người quen chủ nhà họ kể như vậy đó là người khách đi rồi mà mà, mà mà mình không muốn động tới cái phòng đó nó bị sợ động tới cái nó nó nó bề bộn như cũ ừ. <coughs> sống dễ thương vậy đó trong thời gian làm khách ở nhà người ta nó không có một cái điều tiếng gì hết không có làm xáo trộn sinh hoạt mà chỉ làm cho vui thôi à, từ người già cho tới con nít cho tới con chó con mèo mà nó cũng thương mình nữa à, nó thương thương biết điều vậy đó không có làm phiền gì hết từ cái ăn cái mặc cái sinh hoạt không có làm phiền ai hết cái máy giặt cái trong nhà nó cũng biết lựa thời điểm nào mà xài ừ, chứ không phải là nghĩ là người ta người ta chỉ cho cái máy giặt nó muốn giặt nó nào giặt hay lắm giặt lựa để ý ý tứ lắm chỉ có lúc nào lúc nào mà mình giặt không có làm phiền người ta gọi là giặt mà không có đụng người khác đó khi người ta đang cần đó thì dù mình để ý cái giờ giấc sinh hoạt ở trong nhà ai đi học ai đi làm mình để ý để mình sử dụng không có đụng người ta không có trùng giờ người ta ăn uống lúc nào cũng tính toán chính xác cẩn thận cái phần của khách là khách vậy đó hay lắm vậy đó khi đi cố ý để lại cái gì khi đi cố ý để lại cái gì uh, cái gì cần dẹp cái gì cần để lại để cho người ta, nhìn cái khoảng trống nó cũng nhớ mình mà nó nhìn cái mình để lại nó cũng nhớ mình cái cái phòng trống nó để mình đi mình để lại nó cũng thương mình đó mà mình đâu có ý bị bạ với người ta đâu đây cũng vậy một cái vị tỳ kheo không có cái lòng mong người ta gọi là kính lễ mình tôn trọng mình quỳ lạy mình nhưng cái cách sống cái cư xử của mình á, ờ, cái sở hành cái tam nghiệp của mình nó làm sao mà để cho bạn bè họ gặp mặt mình họ thương quý Ừ. có nhiều người đó các vị để ý có nhiều người ở trong tăng trong trong các vị nhất là các vị cao tăng người ta chỉ mong người ta gặp mặt nên ta đánh lễ mà trong khi đó mấy ông sư thì đầy ra đó đâu có hiếm không có nhiều vị sư là mình muốn đánh lễ một ngày một trăm lần cũng có nhưng có nhiều vị ờ, là mong được gặp để đánh lễ cũng không phải dễ thế như bây giờ ngày ba ao đi ai mà gặp được ngài Pa Ao về mừng lắm ngày uh, ờ, Nanh Namala phía Văn xa mà viện trưởng của trường uh, đại học Theravada ở Giang Côn cũng vậy ngài Sitagu cũng vậy họ sống như sao đó mà khách tới thăm đảnh lễ họ thích lắm họ muốn gặp mình hoài vậy đó trong kinh đó ngày Anna ngày có bốn cái pháp là như ý đức ừ, của của chuyển lương vương ấy tức là là trong kinh đó, lúc kinh đại mới đến bài đức phật dạy nó là các vị kheo có để ý là thì theo anh, anh An á, khi mà anh An nói thì khách cũng thích mà khi anh An im lặng thì khách cũng thích mà khách ở xa ngoài cái việc đến chiêm ngưỡng đảnh lễ học đạo với Như Lai thì khách cũng muốn gặp riêng ngày, ngày An An nữa cái đó bốn cái như ý đức của ngài này ngày không có cầu cái đó nhưng mà cái kiểu sống của ngài nha thì hôm qua đó mình học cái bài kinh đó bài kinh là tu hành không mong người kính lễ nhưng phải sống như thế nào để ai cũng muốn được kính lễ mình à, đó. À, chứ không phải là mình muốn mình được kính lệ mà mình làm sao người khác muốn được kính lệ mình à, thì bảy cái pháp hôm qua đó là không có ừ, không có ham danh lợi không có ham được khen ngợi sống có tạm của quý thiểu dục và có chánh kiến Đấy, qua giảng rồi nha qua giảng rồi bữa nay mình học tiếp nha, nay học tiếp với kinh khác ờ, kinh về bảy sức mạnh đấy cái sức mạnh của một cái người không phải trong không phải sức mạnh trong đời sống đâu mà sức mạnh trong cái đường luân hồi nha đường luân hồi học cái kênh này đó mình học được mình mình mình hé ra nhiều cái chuyện mình cứ hay lấy mình hay lấp liếm mình làm lơ làm lơ đó mình tưởng mình có không có gì nhưng mà nó sâu lắm nó sâu lắm cái kênh này được gọi là kênh sức mạnh đó là tại sao bởi vì như thế này trên cái đường luân hồi vạn lý hay trong cái cuộc ờ, hành trì tu chính nó đều giống một cái con đường một con đường vạn lý nghìn dặm nha nó đều giống thì đã nói một con đường vạn lý nghìn dặm thì sao chúng ta cần phải có một sức khỏe chúng ta phải có một cái sức khỏe chúng ta phải có một cái sức ờ, đi nó tốt chứ còn mà ói mửa sậy sống mỏi chân đau lưng à, rồi chóng mặt nhức đầu ho hen cảm mạo thời khí thì cái thứ làm sao mà đi à, mình muốn đi đường xa là, là sức khỏe rồi hành lý nói chung là phải ngon lành nói chung là mình phải có đủ cái điều kiện ừ, để mà đi thực hiện trọn vẹn cái hành trình mà mình muốn nè đó là cái con đường ờ, ở bên ngoài đời còn cái con đường tâm linh con đường tinh thần đó chính là cái nẻo luân hồi sinh tử hay là ngay trong cuộc sống này chúng ta cần đến gọi là bảy cái thứ sức mạnh đó là tính tấn niệm định tuệ và tàm quý bảy cái này cộng lại là thành cái sức mạnh tôi chỉ kể cho các vị nghe một chuyện các vị thấy bảy tại sao bảy cái này nó mạnh nha bảy cái này tại sao nó mạnh mình nghèo quá đây mình nghèo quá thiếu điều kiện vật chất không có dám tính toán gì trơn không dám tính toán gì trơn nghèo quá bước ra xã hội không có tiếng nói và ngay với bản thân mình đó mình cũng dám trù tính sách hoạch gì hết tại không có tiền rồi mình bệnh hoài à lặt lìa lặt lội hoi bị nội tạng rồi tùm lum hết bị sạn thận rồi bị cao máu tiểu đường bị tùm lum mình cũng dám toan tính vậy đó bệnh quá mà ai gặp mặt mình cũng hỏi lúc này sao lúc này sao thuốc bắc hay là thuốc nam ai gặp rồi họ cũng nhìn mình ái ngại như vậy không có tiền nó cũng là vấn đề không có sức khỏe nó cũng là một cái vấn đề không có kiến thức nó cũng là một cái vấn đề giàu đời hay đạo mà cứ đơ đơ ra không biết gì trơn vậy đó thì khó lắm rồi những cái chuyện khác ví dụ như là cái, mình cũng không có khả năng giao dịch cũng lùng để khó ở nhà lây quay bố mẹ vợ chồng con cái ok bước ra đường mở miệng ra với thiên hạ nó khó lắm có nhiều người lạ vậy đó khó lắm mà tại sao tôi tôi nói là tôi nói chuyện này nó sâu nó sâu như vậy nè các gì biết cái tật mà hãy nói nói nói nói xấu người ta đó cái tật mà nói xấu người ta đó mình tưởng nó không có gì hết nha mình tưởng nó có niềm tin thì quý vị nghe quý vị nói là tôi cũng đế vô một hai câu tôi cũng góp vô một hai câu tôi làm gì dữ vậy đó, ờ, chứ tôi đâu có chủ ý tôi nói xấu cái gì đâu đâu có cái gì tôi nghe nói xấu bà tư bà tám là tôi cũng có góp một hai câu nó ờ à, tôi cũng thấy vậy thì ví dụ gì đó đế cho một hai câu vậy thôi ăn có ăn theo đánh hôi vậy thôi chứ tôi đâu có phải là cái người chủ ý ác tâm hại người đâu có chỉ ăn có ăn theo vậy đó cái tật mà mà mai là mới ăn có rồi đó người ta khai nói xấu người gạt rồi để vào một tầng, tầng thứ hai tầng thứ dốc mình không có coi nặng cái lời chân thật mình không có coi nặng cái lời chân thật nói nói dối nó quen cái gì của sửa anh chút chỉ gì của sửa anh chút mà cái đó mình cũng nghĩ có hại ai đâu khi nào nói dối mà hại người kìa cho người ta khuynh gia bại sản thân bại danh liệt mới là à, tội lỗi chứ còn cái này tại thói quen là vậy rồi hai tội tội thích nói nói dốc tội thích nói xấu rồi qua tội thứ ba học hành đó thì ngu như cái gì đó mà các bạn khai phân tích phân tích phân tích phân tích riết cả đời không có thương được người nào hết cái mình có biết tôi nói trong rừng mới nghe kịp không cái tần học thì ngu mà trong đời sống thì khoái phân tích phân tích riết rồi gặp cái thằng ăn mày cũng nói làm sao đó để khỏi cho đi chùa cũng muốn cúng dường gặp người ta nghèo người ta bệnh người ta cần cũng cũng lý luận phân tích làm sao đó khỏi cho rồi thấy người khác làm cũng chặn cũng phân tích làm sao đó khỏi khỏi đặng chặn cho người ta đừng có chờ mình tưởng cái, cái đó là là đâu có gì đâu có đâu có hại đâu đây cái tật mình vậy đó mình tật mình phân tích vậy đó cuối cùng mình thiếu cái pháp bố thí ngoài cái kẹo ra nó còn có cái tật xấu đó cái tật còn thích phân tích ví dụ như là là, là, là, là, là bên mỹ hay có cái màn mà mấy anh homeless mà ở ngã ba ngã tư đường đó xe ngừng lại trong xe có người thò tay lấy đồng hay đồng cho có bắt đầu ngồi cản ui cái này cho vậy nó nhậu hết cũng vậy à ví dụ vậy đó những cái tội đó nhỏ nhỏ mình tưởng nó nhẹ nhưng nó nặng dữ lắm coi như đời đời sanh ra đó, nó khổ như là con chó dại vậy Nha. rồi bây giờ các vị nghe tôi gom lại này cái tật nói dốc là đời đời sinh ra nói người ta không có tin nói không có tiếng nói không có cái cái, cái, cái trọng lượng không có thuyết phục mà các vị biết cái giới nói dối nó quan trọng lắm thí dụ như trong kinh nói cái người mà ghét đức phật thì ghét cay ghét đắng mà đức phật đã mà đã khai khẩu rồi đã mở lời rồi thì sống chết gì cái người ta phải tin bởi vì ngài nhiều đời người tu cái hạnh chân thật ấy cái người ghét ngài bằng trời đó nhưng mà sa môn của ta ma mà mở miệng rồi đó là người ta phải tin ghét lắm không có ưa gì ngài hết đó. nhưng mà mở miệng ra là người ta rồi những khi mà người ta hấp hối người ta cận tử người ta sợ hãi chỉ cần ngài nói một chữ một câu thôi mà chỉ nghe mới ngài mới cái móm có một câu rồi này tỷ kheo hãy quan sát như sao mới vừa nghe tới đó là lòng người ta nó yên rồi người ta tín nhiệm liền giống như đứa con nít mà mà mà mà mà mà, mà đang khóc mà nghe tiếng mẹ nên nên mâm mâm mâm là nên nên nên thương thương thương chỉ nghe chuyện đó là cũng nước nít nó đến khóc ở đây cũng vậy cái người mà giữ giới trong giữ giới chân thật đời đời thành ra người ta nghe mà người ta tin nó lạ như vậy đó. giúp được biết bao nhiêu người ngay trong lúc mà nguy nan đó à, nguy nan đó à, cận tử đó mà mà mình chỉ hé môi một cái là mình giúp cho người ta yên người ta đi trong sự thanh thản êm đềm mình tiễn biệt người ta bắt đầu một cuộc đăng trình vạn lý nguy hiểm gió bụi không siêu mình để người ta mình chỉ mình đế đang câu thôi không đã đi giữ sức khỏe có gì liên lạc nha tên nha tôi ở nhà tôi theo dõi mà nói một câu đó là ta tin nè bởi vì có những người môi miếng đãi bôi thảo mai bằng trời chúng nghe nó mới tin yeah. ở đời những cái mình chỉ cần một câu nói nha yeah, bây giờ các vị mới thấy cái chữ sức mạnh là sao mạnh là vậy đó quý vị mạnh là vậy đó rồi khi mà sinh ra nó bị bỏng sẻn nó nghèo rồi thiếu cái phước đức hành hạ người khác đó. cho nên bây giờ đời đời sẽ ra bệnh hoạn đó. rồi xấu tướng tiếng nói không có trọng lượng ví dụ như vậy gom là vài ba cái rồi, rồi thêm cái tật hay nói xấu người khác đời đời sinh ra nó bao nhiêu cái tiếng xấu thị phi nó cứ đổ hết trên đầu của mình mà mình là xấu mình ta chửi mình nó đáng nha nó đáng tội còn đằng này mình vô tội giả dạ, mình mắc mới tự nhiên gây gây vậy là nó thấy mình nó chớm thấy mặt mình nó đè ra nó chửi rồi nó thị phi rồi nha ừ, nó thị phi uhm. cho nên là mình thấy chỉ có mấy cái tật nhẹ là khoảng sẻn nè à, rồi nó dốc nè à, rồi tật đối xấu là chứ mới tôi lấy cái ba cái tật mềm nhẹ mỏng đó thôi đời đời sinh ra nó là luôn luôn ở trong cái thế rất là khó sống khó lắm Ừ, khó sống lắm èo uột lắm ừ. mà từ cái chỗ mà nói không ai tin rồi bị bao nhiêu thị phi rồi thêm nghèo khổ nữa hai ba cái nó trộn nữa bắt đầu bắt đầu một là trở thành cái người mặc cảm sống chui rút như trùng như dế còn hai nữa nó bắt đầu làm ác à, gian à, gian mùng đa phần những cái tay mà đại gian địa đại ác nó đều một là cái xuất thân nó không ra gì còn hai nữa là để nó vượt thoát cái hoàn cảnh đó nó vượt thoát cái, cái xuất thân mà của nó đó nó ác nó gian chịu không nổi đa phần những người mà mà, mà, mà ở mấy cái xứ mà, mà một là xứ sở hai là cái gia cảnh mà nó khác nó khác nhiều xíu cái tâm hồn nó đơn giản lắm còn mấy cái người mà lặng hợp mà cạnh tranh mà đấu đá đó, từ cái môi trường mà chặt hẹp đó, tâm tối hắc ám đó. cái người nó gian lắm mà tại sao như vậy là tại vì có những cái pháp lành mà mình không có tu cho nên đời xa sanh ra nó phải gặp nhầm cái hoàn cảnh nó nó, nó thích ứng với cái con người xấu của mình à bây giờ tôi hiểu chưa khi mình có một vài thôi không có nhiều lắm một vài thôi một vài cái tật xấu thôi thì đời đời sinh ra nó cứ đè mấy cái chỗ mà trời ơi nó, nó, nó sống từ ở trong nhà đó là một cái miếng bánh nó cũng phải cạnh tranh đấu đá trong nhà đó rồi vô lớp học phải ganh đua mới mới có được điểm tại không phải bà má ba mình á, phải biết điều với cô giáo à, hiệu trưởng rồi phải có quà cáp một cái xíu vậy đó đây nói họ nó lọt vào chính trị nữa khổ vậy đó nói chung là nó ép mình mà nó ép được ra ngoài đường ngoài xá một là gạt được người ta thì gạt à, mà ve vuốt được người ta được thì ve vuốt nịnh bợ thì nịnh bợ sợ một là sợ hãi nè giả dối nè nịnh bợ cái hoàn cảnh nó đẩy mình cái tâm lý quá khứ nó trở thành một thứ tiền nghiệp nó đẩy mình vào một cái chỗ mà sống nịnh bợ sợ hãi và gian dối cứ bị tưởng tượng mà ở đâu nó ra cái đó ở đâu ở đâu nó ra cái môi trường sống mà nghe mà nổi da gà như vậy ở đâu vậy ta nghiệp quá cứ tâm quá cứ biết trong đâu có hiểu cái này không tôi nói mà tôi nhắm mắt tôi không có, có, có, có, mở mắt bây giờ nghe kiểm chưa đó tức là có những cái xứ sở mà mình bây giờ đừng có đâu mình nó mình mình, mình bào đi nó mình bào chứ mình đừng có nói cái xứ sở của mình xứ mình đều thiên đường rồi một cái xứ mà ghê quá đi <clears throat> có thể người ta nói xấu Trung Quốc nhưng mà có những cái mình phải xét lại thí dụ như bên đó cái chuyện mà tiền là tất cả cho nên nó tha hồ ô nhiễm công ty hãng xưởng bao nhiêu đoàn thanh tra xuống cứ dúi tiền một phát là cái gì cũng thông có tiền bôi trơn là cái gì cũng thông đất nước tha hồ ô nhiễm chuyện thứ hai nữa cái việc, cái việc cái chuyện mà bán tạng rồi mua tạng tạng tức là cái cơ phận trong người mình mình mà coi như là nước ngoài vô rồi mà đi tai nạn mà cái nó chở vô bệnh viện mà chỉ cần mà nó biết mình không có gốc tích gì hết à, chỉ là nó thử máu nó thấy cái máu mình ok hợp với một người nào đó thì nó, nó dĩ nhiên đây là tin đồn thôi thì nó lấy một cái bộ phận nào đó trong người mà nó lấy được như nó lấy lấy gan nó lấy thận nó lấy được cái gì nó lấy tôi nhắc lại một lần nữa tại sao tiếng xấu ấy không đổ cho đất nước khác mà đổ cho nước trung nước trung quốc nó cũng coi chừng nó cũng có, có lý do cho nên đi trung quốc chơi mình cũng ngán lỡ mà có chuyện gì mà đưa vô bệnh viện rồi thì biết những người có tiền đất xứ sở xứ sở có tiền mà quan tiền là một cái thì trong vòng 3 phút muốn tai gan là có gan có tài thận này đây thì có thận tại bị nghĩ một xứ gì vậy nó quá khủng khiếp tiền là tất cả tiền là một cái chất liệu bôi trơn cho mọi cái cái cái, cái, cái hoạt động ở trong một cái đất nước quá dễ sợ nha mà vì đâu mà mình lọt vô một cái xứ như vậy thưa quý vị là tại cái tâm tánh của mình chính cái tâm tánh nó tạo ra cho một tôi đã nói tôi nói chỉ có ba các cái nghiệp xấu mà nhẹ loại nhẹ nghiệp xấu mà loại nhẹ thì có những người ăn rồi đó là cứ chăm bẩm nó xấu người khác là cái này nó quá nó quá gọi là nó xấu chuyên nghiệp mình mới nói cái này nó số nghiệp dư thôi nghĩa là ăn, ăn có ăn theo đó ừ, ăn có ăn theo thôi ừ. là chỉ ba các tội bỏng sẹn à, bỏng sẹn rồi lỗi dốc ờ, rồi nói xấu người khác chỉ ba cái này cộng lại đời đời sinh ra khó sống lắm lại mà từ cái chỗ khó sống nó, nó đẩy mình vào những cái những cái cõi miền mà phải nói là gian trá khốn khó mà từ cái gian trá khốn khó nó lại là cái nền rất là tốt hoàn cảnh môi trường điều kiện rất là tốt cho bao nhiêu cái nghiệp ác cả cho nên cho nên bảy cái này nè nó làm bảy cái sức mạnh nó chặn mình đừng có lọt vô trong mấy cái đó ờ, bây giờ các bạn thấy nó lớn chuyện chưa nó lớn chuyện cho đó ờ, nó bảy cái này là tính tính niệm định tuệ cái chuyện đầu tiên là cái niềm tin niềm tin vào cái gì niềm tin vào cái lẽ thiện ở đời có nhiều niềm tin trai gái tin nhau người làm chính trị tình nhau người ban buôn bán tình nhau bên giáo dục xã hội văn hóa mọi thứ ở mỗi lĩnh vực lĩnh vực nào người ta cũng phải cần có niềm tin để mà làm việc để mà sống để mà cộng sinh để mà cộng trú để mà cộng tác để mà cộng hưởng với nhau nha nhưng mà riêng cái cái niềm tin ở đây nè trong cái chỗ này là, là chánh tính nha tin thì nó nhiều cái tin lắm nhưng mà đặc biệt ở đây là chánh tính chánh tính ở đây cứ là niềm tin á, vào hai lẽ thật ở đời thì mới gọi là chánh tính mà cái chánh tính nó mới được kể vào cái chỗ này nha chứ còn mình tin cái gì thì không, có gọi là chánh tính tin vào hai lẽ lẽ thứ nhất là tin vào cái lý nhân quả là mỗi chúng sanh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm mọi xuất xử hành động của mình qua tam nghiệp ừ. xuất xử xuất xử xuất xử nghĩa là cái biểu hiện của mình đó, qua tam nghiệp mình nói cái gì dầu chỉ nửa lời mình suy nghĩ ra sao dầu chỉ một giây thoáng qua mình làm cái gì dầu là chỉ một nhúc nhích nhỏ của bàn tay tất cả mọi động thái lớn nhỏ của tam nghiệp nói làm suy tư thì đều chắc chắn và để làm một cái hậu quả tốt hay là xấu nhớ như vậy đó là sự thật thứ nhất đó là cái lẽ thật thứ nhất mình phải tin mình phải tin vào cái lẽ thật là tin vào cái lý nhân quả mọi sự ở đời đều nằm ở trong lý nhân quả cái gì cũng do các nhân các duyên tạo ra và bản thân nó lại là nhân duyên để tạo ra vô vàng những cái hệ quả khác đây là cái lẽ thật thứ nhất nhớ nha mọi sự ở đời đều do cái điều kiện nhân duyên có tác động nhất định nào đó tạo nên Đây và bản thân nó nó nó nó được người khác tạo nhưng bản thân nó lại là nhân là nhân là duyên để tạo ra vô vàng những chuyện khác cho nên phải cẩn thận rất là cẩn thận bội phần cẩn thận hành động phải nghiêm nghiêm cẩn cẩn Đấy. cái lẽ thật thứ hai mà mình tin đó là mọi sự ở đời do duyên mà có có rồi phải mất không có cái gì mà nó trụ quá một sát na tất cả là một dòng chảy liên tục và liên tục cái sau nó thay thế cho cái trước này chúng ta luôn luôn trong cái tình trạng trở thành một cái khác Đấy, không có cái gì mà nó tồn tại quá một sạch là hết có một điều là cái vì cái đó sanh diệt liên tục và nó quá nhanh à, mình không có chánh niệm mình không có tu tập à, mình không có tính tấn niệm định tuệ mình không có đủ cái sức mạnh đủ cái bén nhạy để mà mình thấy được cái dòng chảy sanh diệt ấy một lát nữa mình sẽ học tới chỗ này nha yeah cho nên nó là phải tin tính tính nó là phải tin vào hai cái lẽ đó. khi mà mình tin hai cái này rồi đó thì có duyên mà gặp được chánh pháp thì với hai cái niềm tin này mình vô mình nghe Phật pháp là một cái đẹp à, đừng có nghe tôi giảng gì các vị nhật gì nó ủa sao không nghe không nói gì tôi tam bảo hết thì ta sao không nghe không nói gì tôi tam bảo hết ta niềm tin mà không nghe nói tam bảo yên tâm là anh mà anh tin được hai cái này đó là cái chuyện mà anh tin Phật là đương nhiên đương nhiên còn hai cái này mà anh không có tin rồi đó không phật mà có đứng trước mặt anh đó ha anh cũng trơ trơ rồi. À. hai cái này là hai cái góc cho nên không có phật ra đời đó chỉ cần mà mình có hai cái này mình cũng sanh thiên mà có phật ra đời mà mình có được hai cái niềm tin này là mình quá êm đẹp nha sung sướng gặp phật là phật nói pháp cho mình nghe là sung sướng đức phật nghe gọi cái loại người đó là ni du về này dù về này dắt về này dắt cái hẹn đó cái hẹn này gọi là về này sắp tác có nghĩa là cái loại người chúng sanh đã được training rồi về này là training đã được đào tạo đã được huấn luyện rồi uh ừ -huh đã có tay nghề đã có gọi là <clears throat> trình độ là nghiệp vụ chuyên môn rồi ừ. cái bên này giá nó có nghĩa là gì nó nghĩa là chuyên môn nó có nghĩa là người có tay nghề nó đã được đào tạo rồi nó đã qua đào tạo nó đã qua huấn luyện bên này vậy đấy chứ, chứ đừng có ngạc nhiên hỏi tại sao không có nghe nói nói chánh tính mà không sẽ nghe nói tới thật yên tâm bởi vì toàn bộ cái niềm tin nơi tam bảo là phải được khởi đi từ hai cái niềm tin này đây đó là chánh tín nha anh mà anh không có tin hai cái này đó tôi hứa với anh trong vòng lương hồi một cái việc thiện nhỏ anh làm cũng khó rồi ngay cả mà mốt biết được Phật pháp rồi bây giờ có chỉ làm một cái người Phật tử một bố thí rồi trì giới rồi phục vụ rồi đó. mà cũng cần hai niềm tin rồi các vị muốn làm một hành giả cũng phải sống hết mình Dạ, thiết tha dạ, gắn bó cắn kết dạ, với hai niềm tin này niềm tin thứ nhất là tin về cái lý nhân quả đây à, ờ, nhân quả phải hợp lý mình mình tu kiểu này nè thì nó dẫn tới cái gì mình sống kiểu này nè mình nói năng kiểu này nè mình hành xử kiểu này nè nó sẽ dẫn tới cái gì đó gọi là trí nhân quả rồi cái thứ hai là cái trí thứ hai mới là chua cái gì ở đời có rồi cũng phải mất thiện bằng trời thiện lành không? nó cho ra quả vui nhưng mà cái vui cỡ nào nó cũng phải có lúc nó kết thúc lịch sử nhân loại đã chứng minh bao nhiêu nhà, nhà giàu bao nhiêu quyền lực bao nhiêu tài sản bao nhiêu nhan sắc bao nhiêu uy tín bao nhiêu tình cảm không tình cảm mà kiểu như như quý phi đường minh hoàng cũng phải có lúc mất đi à, nói ra trong quyền sự lưu lan trực nữ lương sinh ba trực âm đài cái gì đó tào lao cũng mắt sạch đó là tình tình còn nói về tiền giàu như thập sùng ờ, giàu như là là quả thân rồi sao cuối cùng cũng mất quyền lực như là tần thủy hoàng quyền lực như là vua càng long ờ, rồi sao cũng mất quyền lực như hốt tất liệt chu nguyên chương triệu quân dẫn ờ, cũng mất quyền lực tình cảm tiền bạc cái cỡ nào cũng mắc tôi nhớ tôi tự nhiên nói đây tôi nhớ chuyện của mình thơ đường có cái câu nghe nó có một bài thơ nghe nó kỳ mà đọc nghe cảm cái bài ô y hạn kim tước kiều biên giả thảo qua ô y hạn liễu tịch dương tà cựu thời vương tả đình tiền yến phi nhập tầm thường bạch tính gia bài thơ của một nhà thơ cũng kể chuyện rất là bình thường ô ừ, y hạng liễu tịch chúng ta các bạn cái ngõ là cái ngõ còn có con hẻm đó mình hẻm ô y hạng là cái hẻm ôi là hẻm áo đen với ngày xưa đó, trong đó cái khu đó cái hẻm nó còn mấy người nhà giàu mà gia nhân có trong nhà họ nó được quy định là mặc đồng phục mặc áo đen hết áo đen này ừ, đi làm dơ người ta không thấy với tập nó đừng có quần lão lụa đỡ tốn tiền rồi cái gia tộc nó giàu quá đi nó giàu quá giàu rồi tới lúc mà nó mất rồi đó giống mình công tử công tử bạc liêu ở miền nam mà bạc trái bữa miền bắc vậy đó hoặc là là là ờ, ờ, nguyễn sĩ ở sài gòn vậy đó giàu quá rồi nó thành danh luôn cho nên về sau tôi gọi hẻm là hẻm áo đen <coughs> rồi khi hai gia tộc nó tàn lụi đi thì kim tước kiều biên giải thoát quan buổi chiều á bên cầu bên cầu ô y hạng liễu tự nhân tại bên cầu bên, bên, bên cầu kim tước à, ngó vô cái, cái hẻm hẻm áo đen thấy bóng chiều nó đổ xuống à, cựu thời vương tạ đình tiền ý hai cái nhà vương nhà tại ngày xưa đó là tự phú giàu có nức tiếng một thời đó bây giờ thì sao bây giờ cái nhà của họ quan thế con cháu nó, nó xô dạt xứ người biết về phương nào đáng gia bại sản còn ai đó hết còn cái nhà hoang nhà mấy nhà hoang lạnh chứ mấy con chim én nó dễ làm tổ đó phi nhập tầm thường mới tính ra nó vô nó ở mà không có gì ăn hết thì tối thì nó ngủ ban ngày nó đi lang thang vô nhà dân cái kiếp gì đó nó ăn nó nó, nó tả cảnh vậy đó để cái người hành đạo mà nhớ là nó nhỏ ồ thì có bao nhiêu cái chuyện bể dâu nó không chỉ riêng trong cái vấn đề mà gọi là địa quyển trầm tích đó. mà cái bể dâu ở đây nó bao gồm luôn cả những thân phận những kiếp người những nếp nhà những gia tộc rồi thì cũng theo năm tháng nó có dòng chảy biến diệt tử sinh mà không có cái gì mà trụ lại miên vị với đất trời hết quý vị nha ừ. cho nên <clears throat> À, cho nên ở đây là hành giả nhớ hai cái điều điều thứ nhất là mọi thứ ở đời là mà mình phải chịu trách nhiệm mọi sự ừ. những cái gì mình nói là thứ tư niềm tin thứ hai cái diễm vô thường là tên hai cái này gọi là chánh tính tại sao tôi dừng mà tôi giảng kỹ ở chỗ đức tin thì bởi vì đức tin nó là gốc khi mà anh tin đúng nha anh mà tin đúng á, thì nó mới lòi ra cái thứ hai bánh tức là nỗ lực nỗ lực khi mà anh tin đúng đó, thì những nỗ lực của anh đó mới có giá trị anh mà anh tin tầm bậy đó không? ví dụ anh cho tiền là tất cả tin là tất cả tiếng tâm là tất cả quyền lực là tất cả ok anh cho đó là tất cả là ngay trong cái niềm tin đó, đã là bậy rồi bắt đầu anh mới nỗ lực anh bỏ cả đời rồi anh bôn ba anh tận tụy anh cần mẫn anh chí thú anh nỗ lực anh đổ mồ hôi sót con mắt anh theo đuổi một cái sự nghiệp định chung ngay trong cái niềm tin của anh đã, đã, bậy rồi không? thì tới cái anh lúc anh nỗ lực cũng nỗ lực tầm bậy cho nên phải có chánh tính nó mới lòi ra cái chánh cận nha còn cái không có chánh tính không có chánh cần cho nên hồi nãy tôi giảng rất là kỹ cái chỗ cái chánh tính đó bởi vì anh có niềm tin mình tin đúng rồi đó thì nó mới lòi ra cái chánh cần nghĩa là sao mọi nỗ lực của anh từng giọt mồ hôi của anh là từng hộp kim cương tin tôi đi tin tôi đi khi mà nó có chánh tính rồi đó, thì nó mới có chánh cần mà chánh cần ở đây là gì là từng giọt mồ hôi của anh lúc bây giờ nó đã được đặt đúng hướng lúc bây giờ nó không phải là mồ hôi hôi nữa mà nó lại là, là hạt kim cương bởi vì nó khiến anh có được một cái chỗ đứng trong cái cõi luân hồi khi mà anh chưa kịp giải thoát vậy những nỗ lực ấy nó cho anh một chỗ đứng trong cái cõi luân hồi trong các cõi nhân thiên anh đời đời anh sinh ra ở cảnh giới nào anh cũng có một chỗ đứng rất là ngon lành nha à, chỗ đứng rất là ngon lành ừ. là ở đâu mà nó ra ở đâu nó ra là bởi vì là do anh có chánh tính mọi nỗ lực của anh nó đều là chánh cần hết rồi đó nhớ mà nó tránh cần là gì là nỗ lực cái chuyện cần phải nỗ lực siêng đúng chỗ siêng cái đáng siêng bởi vì chúng sanh trong đời nó có nhiều nó cứ gom là có bốn hạng có cái hạng nên là nó chỉ chú ý đến cái nó thích mà nó làm lơ cái nó cần có cái thứ hai đó là chú ý cái cần mới làm lơ cái nó thích còn cái hạng thứ ba là cả cái thích lẫn cái cần nó đều theo đuổi và càng thứ tư là nó sống tới đâu hay tới đó à, thấy ăn ngon thì nhào vô ăn à, mà cái thấy việc làm nào dễ thì nhào vô tức là tức là thích cái ngon thích cái dễ mà không có lưu tâm đến đặc biệt tới cái gì hết là cái hạn này cả đời không có sự nghiệp trong dòng sinh tử đời đời chỉ làm trùng dế thôi có nghĩa là họ không có đối với cái họ thích thì họ cũng biết làm sao để có mà cái mà cần á, họ cũng biết làm sao để mà nỗ lực trong khi chúng sanh nó chia ra bốn ngày quan tâm đến cái thích mà làm lơ cái cần quan tâm cái cần mà làm lơ cái thích cái hạng thứ ba là cả hai cái thích lẫn cái cần đều quan tâm cái này mình thấy cũng hơi nhiều đi chùa được cũng rất là tinh tấn hành thiền cũng tinh tấn ai dạy giáo lý cũng tinh tấn à, làm gì tấn nhưng mà vẫn vẫn cũng đi shopping cũng rất là tinh tấn à, hưởng thụ ăn chơi du lịch vacation cũng rất là hết mình nhưng mà tới lúc làm bước cũng rất là hết mình cái hạng này là cái thích là, là lẫn cái cần đều 50 50 còn cái hạng thứ hai là hạng cần thiết cần thiết có nghĩa là không quan tâm cái thích chỉ quan tâm cái cần đấy còn cái hạng thứ nhất là chỉ quan tâm đến cái, cái thích mà không quan tâm cái cần thứ là quá tệ quá tệ nha thì nỗ lực cái này cũng vậy nỗ lực trong đời này tùy có những người là họ chỉ siêng theo đuổi cái mà họ thích có người họ siêng theo đuổi cái họ thấy cần đó, thì tùy mình mình muốn lựa là mình lựa nhưng mà đã nói tránh cần thì sao tránh cần ở đây có nghĩa là mình chỉ quan tâm cái gì mà nó thật sự có ý nghĩa có giá trị cho cái cuộc sống sanh tử của mình nha khi nào chứng thánh đã ngay nhưng mà chưa chứng thánh thì phải biết cái đường để mà đi khi mà cái này nó sâu nè khi mà anh quan tâm những cái chuyện tào lao nhiều quá thì cái chỗ anh đi về sẽ là chỗ tào lao và anh sẽ phí thời gian rất là nhiều với vì anh nhớ đôi câu này câu này là thánh kinh của dân shopping nha cái câu này là thánh kinh thần chú của dân shopping tất cả ai mà là dân shopping nên thuộc lòng với câu thần chú này khi mà anh tiêu tiền vào một món không cần thiết thì coi như anh đang làm mất đi một món tiền cho cái cần thiết thời gian cũng vậy khi mà ta tiêu pha thời gian công sức nha thời gian công sức cho cái chuyện không cần thiết có nghĩa là ta đang lấy đi cái thời gian và công sức của cái chuyện cần thiết đây là câu thần chú của hành giả phải nhớ phải học tu lòng phải học tu lòng người ta cái dân shopping nó cũng có một câu mà dân tu hành cũng phải có một câu Đấy, dân shopping thì là tiền khi mà anh tiêu một số tiền cho chuyện không cần thiết có nghĩa là anh đã lấy đi một số tiền cho chuyện cần thiết cứ nhớ như vậy à, mình đã có tới 80 cái áo ở nhà rồi bây giờ mình mua thêm nữa thì chỉ là mình đang âm thầm rút đi số tiền cho cái chuyện gì đó sau này mà mình tạm thời chưa nghĩ ra tại sẽ có một ngày mà người ta kêu mà người ta bán một miếng đất miếng đất vàng rẻ riêng là rẻ ta bán để ta đi định cư ngoài người ta quý mình quá đi người ta muốn bán ai người ta muốn bán cho mình mà lúc đó hết tiền rồi cái đó, cái đó tôi biết nhiều người bị cái đó lắm nhiều lắm bạn bè nó thương nó có những cái món đồ mà nó, nó thiệt là tốt thiệt là quý từ đất ba nhà cửa cho tới nữ trang mỹ phẩm và giá nó quý gì lắm mà nó muốn thương mình nó kêu mình lại nó bán bán giá rẻ mạt vậy đó thì lúc đó mình không có tiền thì mình mua này lúc đó mới thấy nó đau mà nói như vậy không có nghĩa là tôi suối trong rơm này ăn rồi cái le lưỡi ném tiền rồi sống cái kiểu mà dắt chạy ra nước thì cái đang tái à, nhưng mà tôi đang ví dụ có nghĩa là khi mà ta tiêu pha quá nhiều cái tiền bạc cho cái chuyện không có cần thiết thì coi như ta không còn tiền cho cái những cần thiết thời gian và công sức cũng vậy cái quỹ thời gian của quý vị nó không có nhiều lắm đâu quý vị nha nó không có nhiều không tôi nói rồi tôi nói rồi tôi nói là là là, là na năm tà hai chục đồng tờ nào cũng có giá trị giống nhau cũ hay mới cũng đều giống nhau miễn là hai chục đồng chưa có đắp nha miễn là hai chục đồng hai chục đô la mà chưa có đắp thì cũ mới gì giá trị giống nhau kể cả cái serial number của nó với cái số serial khác nhau không thành vấn đề miễn là nó còn nguyên cũ mới không là vấn đề giá trị luôn bằng nhau năm tờ hai chục đồng nha nhưng mà cái trăm năm của kiếp người nó lại khác hai chục năm đầu đời nó không giống như hai chục năm tiếp theo từ một cho tới hai mươi đó nó khác mà 20 cho tới 40 nó khác mà từ 40 tới 60 rồi 6 cho tới 80 nó khác quý vị nha đừng có nói với tôi là cụ đó sống được 80 tuổi hồi trẻ bung ba tới hồi già cái năm 60 cái cụ dẹp hết cụ ừ, chuyên tâm niệm phật tu hành tinh tấn mình nghe mình tưởng nó ngon nhưng mà không trong cái tinh thần Phật pháp cái đoạn cuối đời đó, nó sẽ rất là tuyệt vời khi trước đó mình đã có trớn tu học đó mà hồi trẻ nó có trớn rồi đó thì càng người già đó gừng càng già càng cái cái người mà biết Phật pháp càng lâu năm đó, nó cô nó sắc lại cái tuổi già biến cái, cái tuổi già của họ nó biến họ thành một món đồ antique món cổ vật nghe kịp không nhưng mà nếu mà tuổi trẻ mình không có một cái trớn Phật pháp thì cái tuổi già mà mình biết Phật pháp thì dĩ nhiên thì nó vẫn tốt hơn là không biết nhưng mà nó, nó, nó cũng hơi muộn lúc bây giờ mình chỉ là món đồ cũ thì quý vị nhớ nha mình sống mà không hồi trẻ mà không có những cái chuẩn bị tâm linh tinh thần đó về già mình thành món đồ cũ chứ không phải là đồ cổ mặc dù hai cái chữ này nghe nó hơi hao hao nó tựa tựa nhau nó hơi giống giống nhau vậy cũ với cổ nhưng mà khác nhau nhiều lắm đồ cổ đó người ta băng rừng vượt suối người ta tới người ta quỳ người ta lại mình đấy người ta mua lại cái món đồ cổ cái chuyện nó thì quý vị mới chơi quý vị mới biết quý vị có biết chuyện đó có nhiều cái món đồ cổ mà người ta sẵn sàng bán nhà bán đất để người ta tới người ta lạy mình người ta mua lại Đấy. nhưng mà có như mà đã nói đồ cũ rồi thì, thì, thì, thì, thì, thì, thì, thì, thì, tình hình nó khác đến nhiều lắm nha cho nên đến đây cái chánh tinh tấn là cái gì chánh tinh tấn là nỗ lực đúng chỗ biến cái tinh tấn này là nó biến từng phút trong đời nó trở thành ra là những phút giây giá trị một tháng một năm trôi qua là một tháng một năm có giá trị vì một tháng một năm ấy có nỗ lực nha có nỗ lực bỏ đi nỗ lực trong trong hai điều bỏ đi cái cái cái ác và vun bồi cái thiện tứ kính cần gom gọn còn hai điều đó thôi ừ, nỗ lực bỏ cái gì không cần thiết và vun bồi cái cần thiết thì đó gọi là chấm tinh tấn Đấy. người cư sĩ đương nhiên là cái là cái sự nỗ lực tinh tấn nó không giống người xuất gia nha xuất gia đó thì ờ, tùy cái hạnh nguyện có vị thì tinh tấn để gây dựng đạo tràng làm trụ trì có vị đền trở thành một thiền sư có vị trở thành một pháp sư giảng sư ờ, vân vân à, nhưng mà nói chung là tất cả mọi nỗ lực trong cái Phật pháp này nó đều phải nhắm đến hai cái tinh thần mong là tự lợi đem lại cái lợi cho mình đời này và đời sau thứ hai là lợi tha có nghĩa là bất cứ một cái xuất xử nào của tam nghiệp đều phải có có thêm cái ý nghĩa thứ hai năm nay thật sự là trọn vẹn đó là anh làm cái gì lúc nào cũng phải tính đến thiên hạ hết à, thì như bây giờ ở trong chùa mình trồng một cái, cái mình cân nhắc mình trồng một cái bụi bông mình trồng cái bông nó không phải là cho mình à, hoặc trong nhà mình nó mình trồng cái bông nó phải là cho mình mà mình nghĩ rằng cái bụi này nó lớn lên cây nguyệt quế mà dạ lý mà đêm đêm người đi ngang cái này sẽ nghe mùi thơm cũng giống như bản thân tôi tôi từ hồi bé không hiểu vì sao hay là tiền kiếp như thế nào mà tôi đặc biệt đặc biệt tôi yêu có một cái mùi hoa sứ trắng yêu lạ lắm tôi yêu mùi sứ trắng cái hoa sứ sứ trắng rồi cái mùi thứ hai là mùi hoa lài chứ còn mà mà dạ lý với là nguyệt quế tôi chịu không nổi nó hát nó nồng lắm nghe tôi bước về Calama tôi sẽ trồng hai cái loại đó là xíu trắng cái mùi xíu trắng với là mùi hoa lại còn có một cái loại thứ ba đó là nó xấu tôi nói xấu như là trung chi mà tôi mê nó hơn là mê mị mị mì nương đó là cái hoa ngọc lan biết tôi không biết cái hoa đó không cái hoa nó trời cái cây nó xấu xấu quằn xấu hoại xấu đau xấu đớn mà cái nguyên cái chùm bông nó nhìn giống như lá vậy đó mà nó thơm nó thơm ngọt lắm quý vị nó thơm ngọt lắm Đấy, thì khi mà mình chỉ hạ mình trồng một cái hạ thổ mình trồng một cái cây mình có nghĩ rồi đây những cái người đi ngang đây hoặc đêm hôm họ ngồi dưới gốc cây này họ sẽ được thoải mái Đấy, cái chánh minh tấn là vậy đó. nó phải hội đủ hai cái ý nghĩa một là tự lợi hai là lợi tha chuyện lớn chuyện bé gì cũng phải nghĩ đến hai điều đó tự lợi và lợi tha nha ừ thì cái mỗi cái cái đời sống mình nó mỗi phút trôi qua đều có giá trị tuyệt đối Đấy. để có những người họ chỉ nghĩ đến cái chuyện tự lợi không nghĩ đến người khác mà mình mình mình, mình, mình cái chuyện mà mình vung sới cho người khác thật ra nó cũng là một kiểu vung sới cho bản thân cái gì biết không người không học đạo không biết chỗ này người không học đạo không biết chỗ này mình mình đang làm cái cắm đầu lo cho mình vợ chồng mình con cái mình gia đình mình dòng họ mình gia tộc mình nhưng mình quên một chuyện là khi mình nghĩ đến người khác thì cũng là mình đang nghĩ về mình đó quý vị nha đó gọi là chánh tinh tấn tới cái chánh niệm chánh niệm là tính tấn niệm tới cái niệm ấy mình khá con thú mình khá cái xác chết ở một chỗ là mình có khả năng sống tỉnh thức đó là cái định nghĩa duy nhất nói về chánh niệm Này, mình khá cái xác chết mình khá con thú ở chỗ là mình có khả năng sống về chánh niệm chỉ hiền một nỗi là khả năng ấy không được ta tận dụng và vận dụng một cách đúng mức thế là cái con ở trong người chúng ta nó nó nhiều hơn cái phần người con người phần con lớn phần người chỉ vậy thôi cái chánh niệm nó là một cái kiểu sống rất là người các vị hiểu không rất là người chừng mực, chừng mực. làm gì biết đấy nhờ vậy mới có khả năng chịu trách nhiệm trong từng suy nghĩ câu nói và hành động lớn bé của mình nha anh phải có tỉnh thức anh mới có khả năng chịu trách nhiệm Đấy. anh mới có khả năng chịu trách nhiệm một người mà không có khả năng chịu trách nhiệm trong cái cái cái, cái suy nghĩ lời nói và hành động của mình tệ quá trước là hại thân sau là hại người nha chánh niệm quan trọng lắm chánh niệm là gì làm gì biết nấy nghĩ gì biết nấy nói gì biết nấy nghe nó rất là thường nhưng mà nó chính là cái dấu chỉ của một con người đích thực nhớ nha Phật ra đời là dạy cho người ta làm con người tôi biết tôi nói này là người không biết đạo nghe sốc lắm mà đó là sự thật Phật ra đời là dạy cho người ta trước khi dạy ta làm thánh là Phật dạy cho người ta làm người trước là sao là bởi vì không có cái sự khác biệt nào giữa con người với con thú khi mà mình không có kiểm soát được bản thân chỉ biết đói ăn khát uống giao phối và phản vệ phản vệ tức là phản ứng và tự vệ đó đói ăn khác uống giao phối và phản vệ thì nếu mà làm người đó nên đi bằng hai chân với cái cột sống thẳng homo sapiens mà cái đời sống gì quẩn quanh trong bốn cái đói ăn khác uống giao phối và phản vệ đó, thì mình khác con thú chỗ nào Phật ra đời nó vẫn nói con không thể sống kiểu đó được con sống kiểu đó là mai mốt con tắt thở là con xuống dưới con, con, hợp quần con tiếp tục cũng trở về với cái bầy đàn cũ của con con phải khác đi một chút chứ con phải khác chứ con phải sống tỉnh thức con phải khác con tú chứ nha con làm gì không biết cái đấy con nghĩ gì không biết cái đấy buồn vui thiện ác đi qua lòng mình cũng biết tay chân tứ chi hoạt động ra sao con biết con luôn luôn con làm chủ thân và tâm của con qua cái sự tỉnh thức nha một cách cẩn trọng như một người con gái có ý tứ ăn uống đi đứng sinh hoạt thưa gửi có ý tứ này một người có giáo dục đi vào cuộc đời đi vào trong cái quan hệ xã hội luôn luôn có ý tứ một người lính ngoài chiến trường muốn sống dai một chút phải có ý tứ phải có ý tứ muốn muốn đốt thuốc giữa chiến trường ban đêm là ơn lấy cái nón che lại dùm nó thấy nó bắn cái bể gáo nha ban đêm mà muốn gọi là đi đi đi, đi, đi, đi xả, biết cái góc nào nó xả xuôi cũng làm ơn quan sát dùng cái nó gõ dùng khác cũng chết nha như một người lính như là một người con gái đi về làm dâu nhà nhà người như là một con thú đi ăn đêm ở trong rừng sâu đầy hiểm họa người hành giả phải giống như những cái như ấy luôn luôn sống trong sự cẩn trọng bởi vì sơ sẩy một chút một là gieo ác nghiệp hai là gieo là chuốc khổ cho chính mình cái giá trị chánh niệm nó nằm ở chỗ đó đó quý vị các vị nghe kịp không Đây, <clears throat> giá trị nó nằm ở chỗ đó chứ còn cái cái chánh niệm mà mình nói cả buổi nói cho nó nguyên mình thấy ủa nó, mình gắn ở chỗ nào trời nói không kéo mình tưởng cái chánh niệm nó là cái một cái pháp tu dành cho mấy cái người đi tu trong thiền viện mà cái chánh niệm đó là cái dấu chỉ đặc biệt biểu trưng của con người vì con thú nó không có khả năng đó tốn nó có khả năng nha và cái điều thứ hai nữa chánh niệm ngoài cái dấu chỉ một con người nó còn là cái dấu chỉ của thánh nhân bởi vì chỉ có thánh nhân mới làm chủ mới kiểm soát được sinh hoạt của thân tâm một cách liên tục thường trực nhớ nha đó là dấu chỉ của con người và hơn thế nữa cái chánh niệm đó là dấu chỉ của thánh nhân và đơn giản thôi thánh nhân làm gì biết này các vị sẽ thắc mắc là biết đức phật ngày đi đứng sao ta ngày cái ngày sáu bài phát a nan đi đứng sao ta thì mình cứ như dòm trong thiền viện mình đoán ra nhiều thiền viện mấy cái hành giả dĩ nhiên xấu rồi không có đẹp bằng ngài nang không đẹp bằng đức phật đúng cái uy nghi tế hạnh không có bằng đúng nhưng mà nó giống giống vậy đó có nghĩa là chừng mực lắm chừng mực lắm ghé mấy thiền viện miếng điện đó thì mình đi vô mình là khách mình bước vô mình hỏi ông tây bà đồng một cái bà một bà bản xứ nào đó, trong thiền viện mình hỏi cái office đi văn phòng động đâu họ thấy mình từ xa được họ không có ngước lại nhìn đó nha họ vẫn ngó xuống phía trước trên mực chừng đó họ vẫn đi tới điều từ từ họ coi như mình không có khi mình đến gần nhau rồi trong cái tầm nhìn của nhau rồi ở mức độ có thể lên tiếng được thì mình phải hỏi họ lúc đó thì mình hỏi trước um sùm là được tới lúc lúc đó họ mới chịu ngước lên họ nhìn mình tức là trong cái tầm có thể nói chuyện với nhau mà một cách nhỏ nhẹ đó không âm sòm ngay cái thời đó họ mới ngước lên nó nhìn mình họ coi giúp được gì cho mình đó chính là cái hành xử của thánh nhân là vậy có nghĩa là cái nước nhìn nó cũng trong một cái sự cần thiết ghê chứ cái bạn thấy ghê không chỉ ngước lên thôi mà phải ngước đúng chỗ ngước một cách cần thiết cái chánh niệm nó cho mình cái gì nó cho mình một kiểu sống cần thiết nó sang lắm và những cái bậc đế vương những cái người đại nhân những người có quý tướng quý cấp đều như vậy họ không có thừa thì biết không cái gì nó cũng chính xác chuẩn mực và có kiểm soát cho kiểm soát cái quy cách cái quy cách học đạo rồi nó mình mới hết hồn tội nó vui là đức phật thầy dạy mình sống sang đó, mà sang cái tầm của tam giới chứ không phải là cái, cái, cái tầm xã hội nó sang đó. bởi vì cái người có quý cách là họ không có dư không có thừa mà trong võ thuật cái dân cao thủ võ lâm luôn luôn là chuẩn xác đúng không quá sớm không quá muộn đòn ra đủ lực không dư không thừa đó chính là cao thủ biết nói trong rung hiểu đó không ta ngay trong võ thuật cái ta cao thủ phải như vậy đòn không ra quá sớm không ra quá muộn ra muộn quá muộn quýnh như trà báo ra quá sớm là lỡ đạn quýnh cũng trà máu không quá sớm quá muộn mà cái lực vừa đủ không phí sức bởi mình không biết cái, cái, cái, cái cuộc chiến này nó kéo dài tới bao nhiêu mà ra mà mà xài hết hàng rồi là nó đuối luôn nha yeah. mm chính xác chuẩn mực không dư không thiếu không sớm không muộn thì chánh niệm là như vậy đó quý vị nó cho một buổi nếp sống cần thiết là chuẩn xác và khi mà như vậy mình không có tiêu tốn năng lượng và mọi xuất xử của mình đều có là đều có lại đều mang lại ý nghĩa hết lợi hết ừ, tin cái đó chánh niệm thì và chính cái chánh niệm nó cho mình biết cái gì đang xảy ra thì cái gì đang xảy ra cái người sống chánh niệm họ tránh được nhiều cái tai nạn lắm tai nạn trong đời sống bình thường đã đành nói năng cũng cẩn thận và cái trong cái phản ứng của người có chánh niệm nó vẫn tốt hơn cái người thiếu chánh niệm và sau cùng ở ý nghĩa rốt ráo nhất đó chính là chánh niệm là, là con đường giải thoát anh biết rõ rằng mọi thứ đang có mặt rồi đang mất đi cái tâm thất niệm không thấy được cái này nó chỉ nói như vẹt như két như nhồng như sáng như tưởng chứ nó không có thấy được cái này chính cái thầy cái ông thầy mà có chánh niệm ông thầy thầy bà mà có chánh niệm cá nhân thành giả có chánh niệm họ để thấy được cái này mọi thứ đang có mặt và đang mất đi thứ hai họ biết rõ rằng thiện đang có mặt ác đang có mặt Đấy. Ờ, như vậy cuối ngày mình ngồi mình tổng kết lại nguyên một ngày đó là mình đã sống trong kiếp soát mình biết thân tâm mình nó đang trong cái tình trạng nào cái bị hỏi tôi ô nhiều quá ghi nhận cái nào cái nào nổi bật là một cái nào cần thiết là hai thì ghi nhận cái đó ví dụ mình đang như thế này mà có người đứng chặn trước mặt mình mình biết họ muốn hỏi mình cái gì mình ngước ra mình hỏi mình sẽ theo cái câu đó mà mình trả lời đó là vừa đủ chừng mà cú xuống đi tiếp thí dụ như vậy đó gọi là chánh niệm chánh niệm suốt một ngày như vậy một lời ăn tiếng nói từng suy nghĩ thoáng qua trong đầu từng cảm giác từng tâm trạng đều được diễn ra trong kiểm soát trong cái sự quan sát an lạc lắm an lạc mà cộng với an toàn mới ghê an lạc cộng với an toàn mà khi sống mà có an lạc có an toàn thì nó mới lòi ra cái thứ ba là cái an tâm lúc nó không cần ai an hết như là là thần tổ thần quan nó mà ờ, sơ tổ trung quốc đó, mà gặp tổ đạt ma mà nhờ ngày giúp cho mình an tâm thì bên đạo mình đó, cái an tâm không cần ai, ai chuyện đầu tiên tôi nhớ hoài đó là tôi tôi đang ma nghe nghe nghe nghe, nghe ngài thần quan hỏi gì chị còn na quan là tổ bị khả đó tâm không ngang xin tổ giúp cho con được an tâm thì tổ nói thế này ông đem cái nào không ngang ông đẻ ra đây ông đem cái nào mà ông thấy nó không ngang ông đẻ ra đây tôi giúp ông thì tổ nghe tổ ngộ liền đó là chuyện bên thiền tông nha tôi không có cực đoan đến mức mà ăn là lưỡi chống mong mà chống nam chống bắc cái nào là châu ngọc là trân quý nha thì bên năm tâm cũng vậy tại sao mình khổ vì mình đặt vấn đề lớn quá tại sao mình thích cái đó vì mình đặt vấn đề nó lớn quá mình nhìn kỹ nó như nó là như là lời tổ đặc ma đó ông thấy cái nào có vấn đề ông để ra đây cho tôi coi tôi giúp cho khi mà mình thấy được nó có vấn đề có nghĩa là nó đã được quá giải rồi bị hiểu không ta tôi không có hiểu này không khi mình thấy được nó là mình đã nó quá giải nó một phần hoặc phân nửa hoặc hơn phân nửa hoặc là toàn bộ đó rồi nha yeah. nó lên nó quan trọng chánh niệm là gì chánh niệm là nhận diện vấn đề khi mà anh nhận diện vấn đề thì cái chuyện mà anh vì thích mà anh khổ anh vì ghét mà anh khổ nó hạn chế rất là nhiều bởi vì sao vì xưa nay mình khổ chỉ vì hai lẽ thôi thích mà không được ghét mà trốn không được tránh không được tôi thề với quý vị tất cả nỗi khổ niềm đau của quý vị nha từ một đứa bé nằm ngửa bú bình cho đến một cụ già 90 tuổi tất cả nỗi khổ niềm đau đều nằm gọn trong hai cái này một là khổ vì cái mình thích muốn mà không được hai là khổ vì cái mình ghét muốn tránh mà tránh được chỉ vì hai cái này thôi Đấy. không có cái khổ thứ ba nha không có chỉ có đúng hai khổ này thôi ừ. cho nên đó là phải có chấm chánh niệm chứng tánh niệm rồi qua tới định các vị có làm bếp các vị có lái xe ừ. làm vườn thợ máy cơ khí điện nước vâng hãng xưởng từ hãng xưởng cho đến lái xe trên đường vào nhà bếp ở trong nhà mình à, một cái người đi đánh dặm bắt cá với ven sông cho đến một ông chủ lớn trong một công ty hãng xưởng tất cả đều phải có một cái khả năng tập trung tư tưởng tối thiểu con cò con vẹt mà nó đứng mình cái mé nước nó chờ cá nó bắt nó phải có định định tức là cái khả năng tập trung tư tưởng tôi dám nói mạnh miệng rằng tất cả những công trình lớn trên thế giới này đều phải được thực hiện bằng cái sự chuyên chú đương nhiên tôi không phủ nhận cái giá trị của trí tuệ của kiến thức và của vô vàng những điều kiện khác nhưng tất cả những công việc lớn của nhân loại từ vấn đề toán học cho đến những công trình về nghệ thuật văn hóa ờ, xã hội tôn giáo tất cả đều cần đến cái khả năng định tâm cái người lăng xăng không nghĩ được chuyện lớn quý vị không nghĩ được chuyện lớn nói chi là làm chuyện lớn nhớ nha cái khả năng định tâm rất là quan trọng nha nói là cái này nó nó vừa là phong thần mà nó vừa nặng tính tôn giáo nhưng mà đó là sự thật thành thông là gì thành thông có nghĩa là dùng cái ước muốn của mình để biến cái ước muốn đó nó thành ra sự thật thông qua một khả năng định tâm mà người bình thường không có được cái khả năng định tâm ấy là phải là cả cái tầm ngũ thiền sạch giới tối thiểu là ngũ trì sanh giới thì với cái khả năng định tâm ấy thì anh mới có thể biến cái ước mơ cái ý muốn anh nó thành sự thật nha còn dưới cái cái cái cái xác định tâm ngũ thiền đó, ví dụ cái mức định tâm của sơ thiền nó không đủ nó không đủ mạnh để biến cái ước muốn của mình thành sự thật này nhưng mà ít ra nó cũng làm được một chuyện mà cái người không đắc thiền làm không nổi đó là cái người đắc sơ thiền khi nào họ muốn họ có thể trong vòng 3 cần ba nốt nhạc là họ sống thuần túy bằng cái tâm thiền gọi là nhập thiền họ có thể an lạc trong một ngày hai ngày ba ngày năm ngày bảy ngày không cần ăn uống tiêu tiền thì tiêu tiểu tiền tắm rửa gì hết tất cả những diện nóng lạnh đùi mũi là đối với chàng là không thành vấn đề chàng có biết khỉ bóc gì đâu mà thành có chạy vô nhập, nhập đại định tâm mụi nha nhập cái sơ thiền nha rồi ờ, có thể chìm sâu vào trong đó suốt mấy ngày trời như vậy Đấy. đó là cái chuyện mà người bình thường không có tài nào làm nổi người bình thường mà ngồi yên trong một ngày không tiểu tiện không ăn uống không thêm nước không thêm thức ăn đó là chỉ có chết nha trừ ra là bị hoàn cảnh sao nó bệnh trọng bệnh hoặc là bị tù đại sao đó chứ còn ta phần chúng ta chịu đó không nổi suốt một ngày mà không có co duỗi nha có cái vụ co duỗi nữa không co duỗi không không có nhúc nhích không nói cười không ăn uống không tiểu tiện mà không biết nóng lạnh không biết tê buốt ngứa ngáy ra sao hết có dễ được nhưng mà cái ông cho điện cũng làm được Đấy. điều đó cho thấy rằng tùy thuộc vào cái sức định tâm của mỗi người và có rất nhiều người hiểu lầm thấy ngồi lâu quá rồi tưởng đắc rồi nó khổ như vậy thật ra cái cận định đó, cái cận định nó cũng rất là giống cái sơ thiện nó cũng có thể cho mình khả năng uh, an định tập trung rất là tốt trong nhiều giờ nhưng mà nó vẫn là cận định cận định nó là giai đoạn là nó ở thềm ba ở ngoài máy hiên của sơ thiền nha à, và một chuyện quan trọng nữa là hàm thiền là tùy tu chỉ hay tu quán cái chuyện đầu tiên đó, là là làm việc với cái tâm của mình chứ không có phải mong đợi cái ở gì đang chờ ở cuối đường tu thiền samatha đại kỷ là mong đợi đắc chứng thần thông các tầng định đắc định đắc thông là chết tu thiền quán đại kỵ là ba cái tuệ nghe thầy nói tuệ thứ năm thứ tám ha mà tuệ là cái gì các vị học a thì đà mấy cái gì nghe nó tệ mấy cái gì mới thấy nhục chỉ trừ ra cái tâm gọi là sơ đạo sơ quả mới là cái tâm siêu thế mới là tâm thánh nha còn các cái tuệ là tuệ sanh diệt tuệ sợ hãi tuệ chán nản là hành xả tuệ gì đó nó toàn là tâm đại thiện dục giới hết mà đã nó là tâm đại thiện dục tức là tâm thiện dục giới đó cái tâm đã đó là, là tâm thiện dục giới thì lúc có lúc không chỉ có tâm thiện đáo đại là tâm thiền sơ thiền đó lên đó thì nó thể nó kéo dài à, một tiếng hai tiếng năm tiếng mười tiếng một ngày hai ngày ví dụ như vậy đó là tâm thiện chứ còn mà cái tâm mà tâm tâm, tâm, tâm thiện dục giới đó thì nó quẩn nó có mà nó bệnh thì nó đi mất cái loại nó này nó tiêu hòa à, và chưa kể cái này khi mà anh chưa là sơ quả thì những nhận thức của anh về giáo pháp hoàn toàn có thể bị thay đổi biết anh trung trung có hiểu này không ta tôi đừng hiểu này không khi mà chưa là thánh thì những cái, cái những cái sở đắc của mình và những cái hiểu biết của mình về giáo pháp hoàn toàn có thể thay đổi các vị không tin phải không tụi tôi không tin cái gì không tin tôi nói nên là tin nhưng các vị nói cái gì giỏi phải không chỉ cần một cái chấn thương trong đây thôi bị bệnh à, uống lộn thuốc bị sốc thuốc chỉ cần có là là coi như là cái này của mình nó không phải của mình nữa bị chấn thương bị tai nạn bị lộn thuốc mà tôi từng biết một người ở mỹ uống lộn thuốc mà bị tâm thần luôn mà may mắn là sao nó chữa được may mắn là chữa được uống lộn thuốc mà bị tâm thần luôn nha hoặc là mấy cái người mà họ lạm dụng thuốc cũ riết rồi cái người nó làm như nó không có bình thường nữa nó biết trong trong đó có ai biết chuyện đó không ta thuốc ngủ mà quý vị mà cứ trường kỳ kháng chiến mà cứ miệt mài mà cái gì cứ làm điều điều mà với một cái liều lượng cao đó, ở đây trong room này chắc có bác sĩ biết đó lạm dụng thuốc ngủ lâu ngày cái đầu nó bị đơ tin tôi đi yeah mà khi nó đơ rồi nó là hồi đầu mình nghĩ mình giỏi Phật pháp nhưng mà khi mình đơ rồi nó là những nhận thức là bắt đầu nó, nó, nó, nó biến dạng từ từ nào mình nói hay mình, mình nói ra là cũng giống giống như trước đây đó nhưng mà nó nó, nó, nó, nó, nó thay đổi cái nào mình không hay ghê đó nha cho nên ờ, chưa đó là nói về cái ảnh hưởng về sinh lý còn ảnh hưởng về tâm lý là có thể là mình bị ai đó tác động mình đọc một cuốn sách nào đó biết đâu biết đâu mình đọc một cuốn sách nào đó mà nó chọt ngay cái góc tà kiến của mình là mình tâm ra mình nghi ngờ toàn bộ cái biết về Phật pháp của mình nha thầy bạn mà mình gặp gỡ sách báo mà mình đọc được có thể thay giúp mình thay đổi cái lật ngược lại cái, cái, cái, cái nhận thức cái chuyện đó không có gì lạ hết biết bao nhiêu trí thức mà thay đổi lập trường quan điểm về chính trị về tôn giáo về văn hóa tôi nói gì các vị đã hiểu phải hiểu gì đó biết bao nhiêu người trí thức cực kỳ giỏi vật lý cực kỳ giỏi toán cực kỳ giỏi khoa học nhưng mà trong cái nhận thức về tôn giáo nhận thức về chính trị nó dở như là cái con gì như là cái con gì nó dở ẹt vậy và vô minh như vậy nha vì, vì sao vì tất cả những nhận thức những hiểu biết của chúng ta nó đều đặt trên những cái nền tảng nghiệp báo và tâm lý khuynh hướng tâm lý và tiền nghiệp quá khứ nhớ nha rồi còn cộng với cái môi trường hiện tại cho nên mình thấy cái tên nó giỏi thiệt học giỏi thiệt nhưng mà nó chỉ giỏi về chuyên môn một cái ngành nào đó thôi còn cái khác là coi như nó bị đơ đây nó bị đơ cho nên nhớ khi mà mình tôi phân tích tận cùng như vậy các vị thấy ồ thì ra mọi cái sở chứng mọi thành tựu về tâm linh của phàm phu thấy được thầy dạy thì biết vậy đừng có tin cậy nó nhiều quá này tôi đang nói về định mà tôi đã quẹo qua một bên bởi vì không nói không được nha định đây là khả năng tập trung tư tưởng nhưng mà nhiều người tư tu thiền cái mong đắc này mong đắc kia họ tưởng đắc là hay tôi nhắc lại khi mà anh mong đắc là anh coi chân nó chưa đắc mà tưởng là đắc nó nguy lắm quý vị à nó nguy lắm là bởi vì cái con đường mà con đường ngoài đời mình đi bằng bằng chân á, là nó đã có biết bao nhiêu cám dỗ rồi không đó, đó là trời xanh mây trắng nắng vàng người dễ thương cảnh dễ thương vật dễ thương à, gió mát trăng thanh uống chi là cái con đường tâm linh quý vị nó có nhiều cái cám dỗ lắm ngồi mát lạnh nè nổi da gà nghe người nhẹ hiều nhẹ hửng muốn bay rồi tự nhiên cái đầu nó sáng ra sáng ra nó sáng là nó hiểu được nhiều cái chuyện mà trước giờ nó không hiểu hoặc là tự nhiên mình có khả năng mình ngồi lâu mà không biết mệt mà cứ ngồi nó nghiện luôn cứ trong rảnh rảnh cái nhào vô ngồi bắt cái xếp chân vô cái là nghe nó rợn rợn nó mát lạnh từ dưới nó mát lên mà nó cảm giác nó không có bao giờ nó có được chưa bao giờ có được trong đời của mình Đấy. đã lắm ngồi mà nó nghiện đó mà lúc mà bởi vì nó đã vô cái nghiện là coi như có chừng nó giúp vô cái tà đạo này nha coi chừng nó vô cái tà đạo nhớ cái đó rất là quan trọng rồi cái định đây là khả năng tập trung tư tưởng và tùy vào cái mức định tâm như thế nào mà chúng ta an lạc được bao nhiêu và chúng ta giải quyết được bao nhiêu vấn đề thuộc về phiền não nói thiệt chậm tùy thuộc vào cái mức độ của khả năng định tâm mà chúng ta được an lạc bao nhiêu và giải quyết được bao nhiêu vấn đề của phiền não thí dụ như nếu mình đặt được sơ thiền thì cái chuyện đầu tiên là mình không còn dùng ái và sân cái chuyện đầu tiên anh đắc sơ thiền chuyện đầu tiên là anh không còn hai cái đó không còn dùng ái và sân không còn buồn ngủ giật giờ giật giờ không còn nữa không còn năm truyền cái đó dạ, không còn buồn ngủ không còn cái tâm bồn chồn ái náy ri rít bất an không còn nữa trạo hối không còn nữa đây nhớ cái đó nếu đến lúc cận tử lâm chung mà vẫn giữ được tâm sơ thiền ấy thiền chết rồi ta sẽ sanh về cõi phạm thiên gồm ba tầng cũng sơ thiền mà huệ căn ngon lành sắc bén thì sẽ làm đại phạm thiên kém hơn một tí làm phạm chúng thiên và kém nữa thì làm phẩm phụ thiên tối cái tuổi thọ tối thiểu là một phần ba đại kiếp à, mà cứ như vậy đi lên từ từ từ từ, từ các tầng thiền lên cái tầng sắc giới cao nhất là nó sống được tầng sắc giới phạm phu sống được tầng uh, vô tưởng nó sống được 500 đại kiếp đó 500 ờ, đại kiếp rồi còn ờ, còn còn còn cái nếu mà khả năng định tâm mà lơ mơ ngồi lâu rồi mát lạnh rồi toàn là cận định hết mà đắc khí vậy đó nó đắc gì hết chứ mình nhìn cái người đắc thiền nó có nó có đặc điểm thế này này cái chuyện đắc thiền đầu tiên cái đặc điểm của người đắc thiền là gì là ly dục yeah là ly dục mà đằng này anh thành thiền mà anh khoa anh khoái đi khoe quá đi nha anh cứ có dịp là anh đi khoe tôi nói khoe tùm lắm em lúc này em ngồi sáu tiếng bình thường một mặt thì khoái khoe khoái cho người ta biết là mình tu dữ dội còn ngay nữa là vẫn thích quần là ảo lụa vẫn thích phấn son vẫn thích tiện nghi vẫn thích sung sướng lại chết rồi chết rồi chuyện gì mà không chịu ngộ nhớ giùm tôi nhất là mấy cái sắc nữ hay bị cái đó lắm ngồi ba mớ nó kêu ngạo ngộ lắm nam ít thấy mà nữ thì nhiều tu ba mớ là nó kêu ngạo kinh lắm mà mà nói gì nữa nó thù khổ vậy nói thì họ thù chứ còn nó là nữ dễ bị cái đó lắm tu chứng không bằng nam mà dễ sanh tâm kiêu ngạo làm, làm bước ba mớ là là bắt đầu nó thấy nó chậm là thấy ghét luôn ngồi thiền ba mớ là thấy ghét học giáo lý ba mớ là thấy ghét hộ pháp hộ tăng ba mớ là bắt đầu nó thấy ghét bởi vì họ là nữ mà vì họ thấy ghét nó mới làm nữ nha nhớ đa phần chỉ có một trường hợp nữ vì hạnh nguyện á nó dễ thương thôi chứ còn mình mà nữ mà vì ác nghiệp là đều thấy ghét chính vì thấy ghét mới làm nữ cứ ba mớ ba mớ là tưởng ngon trời đất ơi tôi nói không biết bao nhiêu lần tôi nói mọi thành tựu của phật phu về tinh thần ấy, nó có bốn lý do mà để chúng ta không có nên không nên kiêu ngạo không có cái, ờ, cái ờ, quạt nó nóng quá nóng mà bữa nay mới khi cái quạt về thì nó quạt mà ngồi nó chảy mũi luôn ghê đó. ok có bốn lý do mà phàm phu phải thấy để mà không có sanh lòng kiêu ngạo bất cứ một cái thành tựu nào dầu về kiến thức hay là về công phu tu chứng cái thứ nhất biết trong rung còn nhớ nè ông ta alo trong rừng còn nhớ không hỏi hiểu không thì không có biết hiểu không cứ nhăn răng ra mà cười nó lạ vậy đó cái cái cái, cái râm này nó, nó lạ lắm rồi một tôi giải cho quý vị mà tôi thấy quý vị chậm tôi thấy ghét vì tôi ngồi tôi chơi này tôi lúc là bây giờ tôi để đồ chơi nhưng văn phòng bên trên bàn tôi chiều giảng tôi ngồi tôi ngồi tôi gì chơi một mình hãy nhớ rằng những thành tựu về tâm linh của mình đi luôn luôn thua kém vô số người bởi vì sao vì cái cái nhận thức của của tu đầu quần là là cái tầng thánh thấp nhất á tu đầu quần giàu ở trên cái cõi phạm thiên hay là tu đầu quần ở dưới cõi người một người ăn mài mà đắc tu đầu quần hay là một vị đại đế mà đắc tu đầu quần hay là một vị uh, thiên vương đắc tu đầu vờn, một vị phạm đi đắc tu đầu vờn nha thì những cái tu đầu vờn này này nó cái nhận thức giống nhau y chang à, nhưng mà phàm thì không khi mà anh còn là phàm ấy thì anh giỏi bằng trời đi nữa thì vẫn có người hơn anh nè à. nó khổ vậy đó chứ tu đầu vờn á, thì giống nhau đấy nhận thức về bốn đế về duyên khởi giống nhau nhưng mà riêng về phạm phu không có chuẩn mực nào mà để nó lần tay một tí giống nhau hết cho nên đã là còn phạm phu thì anh cứ nhớ điều nhất là có tới hàng tỷ người hơn cái mà mình có đó là cái đầu tiên là có hàng tỷ người hơn mình cái thứ hai tất cả những cái thành tựu của mình đều luôn luôn trong cái tình trạng chỉnh sửa chỉnh sửa là sao nó không phải là cái cuối cùng nó chưa có được nghiệm thu chưa được nghiệm thu cái trong trong hiểu chữ nghiệm thu không ta á alo hiểu chữ nghiệm thu thế mình cắt trong cái nhà này có cái cái cái cái cái cái, cái đám người nào nó tới nó nghiệm thu đó tu đầu quần là cái nhận thức có nghiệm thu đó, có nghĩa là xài được có nghĩa là cái đó đã có license rồi đó đã có certificate còn cái mà cái biết của phạm của phạm vu là cái biết chưa có nghiệm thu một cái công trình chưa có nghiệm thu nghĩa là nó là vẫn phải còn dở dang và nó còn nhiều cái chỗ cần phải ờ, bồi đắp chỉnh sửa lắm nha đấy cho nên cái thứ hai là luôn là cái những thành tựu mình luôn luôn trong cái tình trạng cần chỉnh sửa cái thứ ba là những nhận thức những thành tựu của mình nó thật ra nó, nó có là có vậy thôi chứ còn nó chưa đủ để thay đổi con người của mình bởi vì nếu mà nó đủ để thay đổi con người của mình thì mình đâu còn muốn khoe nữa quý vị khi mà mình chớm ý mình còn muốn khoe có nghĩa là có nghĩa là mình chưa có thay đổi được bao nhiêu hết tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần trên đời này chỉ một cái thứ duy nhất đáng để khoe đó là cái tấm không thích khoe cái tấm mà không thích khoe là cái đáng khoe nhất tất cả mọi giá trị mọi công phu mọi thành tựu tu chứng đều gom gọn trong một điều đó là không thích khỏe nha yeah. tất cả chư Phật thánh hiền ba đời mười phương đều giống như một điểm là các ngài thấy cái gì đó biết là thấy chứ các ngài không thấy mình là hay mình là giỏi không thấy trên đời này có cái gì đáng để khoe với người khác giàu về tinh thần hay vật chất đây chính cái cái cái cái cái cái cái cái, cái trạng thái không muốn khoe đó à, chính cái cái tâm mà không có muốn khoe đó. cái đó là cái đáng khoe nhất đó. mà nó là cái đáng khoe nhất mà nhất mà nó đặc biệt chỗ là người có nó là họ lại không thể khoe được bởi vì nếu mà họ đem họ khoe thì ờ, họ không còn đáng khoe nữa nha cho nên cái thứ hai cái thứ ba đó là tất cả những thành tựu của mình không đủ để, để thay đổi cho mình trở nên tốt hơn đâu tạm thời thì được Đấy. rồi cái thứ tư những cái thành tựu như sở chứng này của mình mình không có thể mang nó theo đời đời kiếp kiếp được ở một cái đời sau kiếp khác các vị trong râm nghe sẽ rất là ngạc nhiên về nó ủa mình tu là mình gieo duyên không không không xè bé tu là để là thói quen thôi quý vị ví dụ như giờ tôi học giáo pháp tôi ráng tôi tìm hiểu về 24 viên hệ 12 viên sinh rồi tứ dự đế 37 phù đề phần rồi học về các phiền não tứ phượng tứ bậc tứ khối tứ kết học mất thiện tập yếu học tất cả những cái đó để đời để thứ nhất là để ngay đời này tôi có đủ nhận thức để tôi tu tứ niệm xứ thứ hai để đời đời sinh ra nó giàu không gặp Phật pháp cái suy nghĩ của mình cũng khác cái người bình thường và nếu mà có duyên gặp Phật á, thì mình không có để ngài phải, phải nhọc sức phải mất công gì mình ngài duyên ngài chỉ gõ nhẹ cái là xong đó học đạo nghĩ như vậy đó chứ còn mà hôm nay quý vị là thuộc lòng là ba bộ năm bộ tác thở một cái làm trùng làm dế thì còn bộ nào nữa à, chưa kể đi xuống địa ngục à, chưa kể đó hoặc là ra biển mà làm con hào mà đó là còn chết chịch nữa nha gọi làm cái con gì đó thôi mà cái khả năng làm con gì khả năng nó rất là lớn nha phải tin cái chuyện đó phải tin cái chuyện đó trong lúc nhiều người cứ nói trộn chắc cao tăng làm gì đó sai sai đét các vị cứ làm một bài toán tiểu học thôi một bài toán tiểu học á là đã nghĩ ra cái chuyện đó rồi chứ không có cần phải cao siêu bài toán tiểu học cái gì nó cao tăng là khó khó đọa phải không làm dùm tôi bài toán tiểu học trong kinh nói từ cái thời mà đức phật nhiên đăng à, thọ ký cho bồ tát thích ca mâu ni tới bây giờ nó là là bốn a tăng kỳ một trăm ngàn đại kiếp mà trong cái vũ trụ này của mình vũ trụ khác mà nó nói nhầm nó vũ trụ này của mình suốt bốn tăng kỳ năm ngàn đại kiếp đó chỉ có được 25 vị Phật thôi tính luôn ngày đó các vị tưởng tượng thì thì cái cơ hội mà chúng sanh mà gặp được chánh pháp đó các vị nghĩ nó được bao nhiêu đó đã được kêu toán tiểu học là vậy đó mình cứ lấy số 25 mình tưởng tượng một bên nó là bốn a tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp mà chỉ có hai mươi mấy vị phật thì cái vị tưởng tượng cái cơ hội mà mình gặp chánh pháp được bao nhiêu đó là một thứ hai cái cơ hội mà mình mang thân người đó là được bao nhiêu phần trăm trong cái tổng thời gian luân hồi ví dụ như mình giả định như một triệu kiếp sống đi một triệu một tỷ kiếp sống đi nha thì mình phải hiểu ngầm trong kinh nói cái vụ mà con hùa mù không trong kinh có hiểu này không ta á lù trong trong có hiểu không nên cái hiểu không thứ nhất á, là cái cơ hội mà gặp chánh pháp là không có nhiều bởi vì phật có ra đâu chánh pháp có phật mới có chánh pháp thì mình mới biết chứ còn mà độc giác là ra cái ngày im ra không nói gì hết à, ngày tự ngày đắc là ngày, ngày im luôn Đấy. cho nên chỉ cái chánh đẳng giác ra mới là là đi nói cho người ta biết cái sự thật về cái thế giới này thôi Đấy. mà phật thì hiếm như vậy đó thì tôi hỏi cơ hội nào có gì biết chánh pháp đây là thế mà mệt rồi thứ hai cái cơ hội mà quý vị làm người để mà nghiên cứu để mà học hỏi để mà trầm tư để mà tư duy để mà động não rồi đó theo cái đường ngay lẽ phải được bao nhiêu phần trăm gặp chánh pháp đã khó rồi cơ hội làm người lại khó các vị nghĩ đi rồi tại cái thứ tư đối với một người có người phàm phu mà có chánh kiến trong một ngày cái ác thì cái thiện cái nào nó dễ có hơn các phải ghi bốn cái này này phải ghi bốn cái này giùm tôi nha bốn cái này một là cơ hội gặp chánh pháp khó hai cơ hội làm người khó ừ. rồi cái gì nữa ta <clears throat> một là cơ hội làm người hai là cái cơ hội ờ, gặp được chánh pháp à, ba đó là phàm vô mình đó, trong một ngày như vậy đó cái ác với cái thiện đó, đó cái ác với cái thiện đó, cái nào nó nhiều hơn cái gì nghĩ là dùm tôi đi đâu nói mình nghĩ ba cái này mình đã thấy rung rồi quý vị nha thấy rung rồi để tôi hỏi quý vị quý vị nó cao tăng cao tăng rồi vị đó là thế này thế kia vị đó là pháp sư thuyết pháp rồi thiền rồi lắm thì tôi xin hỏi trong cái việc tôi nói trong 10 triệu một triệu một kiếp sống 10 triệu một ngàn một tỷ kiếp sống quá khứ thì cơ hội mà cái vị mà mình bây giờ mình đang lại gọi là xối tráng đó. thì trong mười một trong một ngàn kiếp vừa qua đó vị đó được làm người bao nhiêu lần rồi trong trong một ngàn kiếp ấy cơ hội mà được sống trong cái chánh kiến đó được bao nhiêu lần rồi mà có chánh kiến nhưng mà có chánh cần hay không tôi không hứa nha cái vụ này chắc phải học mình phải học riêng cái vụ này nha nhiều người cứ tưởng là có chánh kiến là phải có chánh cần nhà cái đó tôi không hứa mặc dù có chánh cần là dứt khoát phải có chánh kiến đúng nhưng mà người có chánh kiến chưa chắc có chánh cần bởi vì chánh kiến nó nhiều cấp độ nha có nhiều người họ hiểu đúng chứ nhưng mà họ không có đủ thân tấn không đủ xiên yeah họ cái chánh tính mà không đủ xiên mặc dù chánh tính nó là gốc cho chánh cần đúng nhưng mà nó khổ một chỗ là cái chánh tính họ nó ở mức độ nào yeah chứ đâu phải là đâu phải là nói người đó có chính kiến người đó phải siêng đó tôi không là bị bằng chứng bằng chứng là ngay trong số những cái người chưa có chánh chánh kiến đó, có những người là hành giả tinh tấn trăm phần trăm có người bảy chục có người sáu chục có người ba chục phần trăm và hành giả tôi nói hoài có ba bậc là hưởng trung hạ nó nhớ không bậc hạ nó là ngồi thiền theo cái đồng hồ à, một ngày vậy là ngồi bao nhiêu đi nhiêu ngoài ra là muốn làm gì làm còn cái hạng thứ hai nó là bậc trung có nghĩa là cũng ngồi theo đồng hồ nhưng mà ngoài cái giờ mà mà kinh hành cái thiền tọa ra thì họ chỉ làm toàn là việc thiện thôi ví dụ như là nghe pháp rồi quét chùa rồi uh, nấu ăn cho uh, đại chúng thành giả rồi chứ họ không nói là có cái ông mà bậc hạ là tệ lắm ngoài cái giờ mà ngồi đúng là là họ muốn cái gì họ làm cái gì cũng được hết này bậc trung thì làm toàn việc lành nhưng riêng cái bậc thiện bậc thượng thì họ không có tu chánh niệm theo đồng hồ mà từ sáng trên giường thòng chân xuống là họ bắt đầu họ chánh niệm suốt cho đến tối ngủ lại có nghĩa là trong cái ngày đó họ ăn uống nấu nướng quét dọn tiếp xúc nói cười trò chuyện gặp gỡ gì đó nữa luôn luôn là chánh niệm đó là bậc thượng nha không đó, điều đó cho thấy là cả ba hành giả này rất có thể đều là chánh kiến hết nhưng mà mình thấy cái sức tinh tấn của ba người nó khác nhau chứ sao mình nói giống nhau được này bây giờ rồi cho nên phạm phu cứ nhớ rằng không phải những gì mình có trong một mình có trong cái kiếp này là mình sẽ mang ra đó mình đi nên kiếp sau giống như mình có sẵn tiền thì nó chưa chắc nha bởi vì mình mang theo mình có xài được hay không bây giờ một chút mình tạo tôi ví dụ như mình tạo được 10 ký phước đi tôi ví dụ nha trong rung là nghe nó 10 phước của 10 ký thế nào cũng thế nào nó cũng rình nó chép lại bắt đầu nó chửi nó nói là bữa nay có cái vụ phước mà nên cân ký tôi đang ví dụ ví dụ làm được 10 ký phước nhưng mà kiếm sao trên ra chắc chịu gì có cơ hội xài tại sao là bởi vì theo cái lý nhân quả của con cháu mình á để ông thủy nó có cái trường hợp gọi là vô hiệu nghiệp á hô xí cầm á vô hiệu nghiệp nó có hai trường hợp một là cái nghiệp đó nó quá hạn trổ quả không? trường hợp thứ hai nữa nó là nó tại sao nó quá hạn là khi mà nó đến lúc nó trổ thì nó bị một cái nghiệp nghiệp khác nặng mạnh hơn lấn lấn lấn là nó, coi như là lấn mà đến lúc mà nó quá hạn thì là dẹp luôn đó dầu đó là nghiệp thiện nghiệp ác à, cái là người vô hiệu nghiệp à, trường hợp thứ hai nó là, là mình là vị la hán thành biết bàn hoặc là cái vị thánh mà họ chết rồi họ sanh vị thánh Anna vị thánh hữu học đó, họ chết rồi sanh về những cái cảnh giới mà không có điều kiện cho những cái nghiệp đó nó trổ thí dụ dầu đó là nghiệp thiện nghiệp ác ví dụ như cái nghiệp đó là nghiệp bị người ta nói xấu nè cái nghiệp bị người ta đánh chửi nè nhưng mà bây giờ vị đó sanh đã đắc tu đồ quên rồi vị đó sanh thẳng về trên cõi tha quá tự tại chẳng hạn lên cõi đủ sức thì đến làm những cái chuyện bị người ta đánh bị người ta chửi như nữa dưới đây là cái vụ đó coi như sầu luôn đó cho nên trường thứ nhất là do bị cái nghiệp khác nó mạnh nó lắng lắng lắng ở đây trong đạo Phật không có bù trừ nhớ nha không hề có chuyện bù trừ nhưng có chuyện lắng thì có lắng là vậy đó lắng nghĩa là cái nghiệp khác nó mạnh hơn tại vì biết nói trong hiểu không bây giờ là ba giờ rưỡi ba giờ rưỡi chiều ngày 5 tháng 7 năm 19 thí dụ như vậy vào thời điểm này nó có tới tới chục cái nghiệp thiện và nghiệp ác nó chen nhau nó trộn quả ngay thời điểm này thì trong vòng luân hồi tôi tạo rất là nhiều nghiệp à, để có những nghiệp nó là, là nó đến lúc nó phải trổ quả ví dụ như trồng cái ớt thì 3 tháng sau là nó ra trái rồi cái cà cũng 3 tháng ví dụ như vậy thì đến lúc mà tụi nó cùng nhau nó trổ như vậy thì cái ông nằm mạnh nhất thì nó sẽ chiếm ưu tiên Đấy, cái khác bị đẩy dạt ra nếu mà cái nghiệp đó nó đồng dạng thì nó sẽ hỗ trợ nhau nếu là thiện hết thì nó sẽ hỗ trợ nhau cho mạnh thêm còn nếu mà, mà là một cái thiện một cái ác thì cái nào mạnh thì cái đó nó lánh có nghĩa là vào thời thời điểm đó lẽ ra là tôi sẽ được trúng số nhưng mà có một cái nghiệp sát trong quá khứ nó quá mà mạnh đi cho nên là, là 4 giờ chiều nay lẽ ra là tôi trúng số nhưng mà 3 giờ rưỡi chiều tôi bị xe nó cán chết ngặt rồi để trong tâm hiểu này không ta lẽ ra đó là theo cái tiền nghiệp của tôi là chiều nay 4 giờ này là tôi phải được trúng số nè tôi đọc đắt luôn á nhưng mà bây giờ ba rưỡi bị xe nó cán chết ngắt vì sao là vì cái nghiệp sát nào đó trong quá khứ tôi không có biết nó trổ ngay chốc lúc ba giờ rưỡi hoặc ba giờ bốn mươi cho nên Việt Nam mới có một câu là chưa 4 giờ chưa biết ai hơn ai thua là vậy đó nha ở Việt Nam Việt Nam mình là 4 giờ sổ số phải không ta lù đó, là 4 giờ chiều nay đó là coi như trúng số mà giờ ba rưỡi nó cũng chết ngắt rồi nha ừ. cho nên cho nên đó là là cái hiện tượng nó gọi là vô hiệu nghiệp thì những cái nghiệp trong cái đời quá khứ mình làm nhiều lắm thì ngay cái lúc này nè cái nào mạnh thí dụ như mình sống bất thiện mình chỉ nhớ hai cái này khi ta sống bất thiện là ta đang tạo điều kiện cho các ác nghiệp nó trổ nhanh hơn <coughs> khi ta sống thiện thì ta đang tạo điều kiện cho cái thiện nghiệp nó trổ nhanh hơn chỉ để thôi nhớ nha cái này nhớ đây là lý do tại sao ta phải luôn luôn chánh niệm tại sao ta nên sống thiện hơn là sống ác là vì một lý do rất là đơn giản khi mình sống thiện nó trước mắt hiện tại anh được an lạc ngay hiện tiền đúng nhưng mà cái thứ hai nó khi anh sống thiện là anh sống bằng từ bi nè trí tuệ nè cam nhẫn nè thiền định nè tàm nè, quý nè đó thì khi mình sống bằng những cái đó thì cái an lạc trước mắt và đồng thời anh cũng hỗ trợ cho cái nghiệp thiện quá khứ nó trổ và cái thứ ba nó cũng chặn khi mà nó, nó những cái nghiệp đó nó đổ nó sẽ chặn lại cái nghiệp nghiệp xấu chặn lại cái nghiệp xấu vậy nó có ba lợi ích theo khi mình sống thiện một là an là trước mắt vì khi mà người có tâm thiện là là tự nhiên nó vui nó lạ như vậy đó. khi mà sống bằng tâm lành là chuyện trước mắt là nó vui nó vui hơn tâm lành tâm xấu thứ hai là khi sống thiện là ta đang kính đáo à, tạo điều kiện thúc đẩy cho cái thiện nghiệp quá khứ nó trổ thứ ba khi ta sống thiện như vậy là ta hạn chế cái phần sự phát tác của nghiệp xấu có hiểu không ta đó. đây là lý do vì đâu mà mình phải sống thiện đó. và chưa kể cái thứ tư khi mình sống thiện cái cơ hội mà đắc chứng thánh quả nó cao hơn làm sống bất thiện thì đắc luôn đắc chỗ nào hả đắc chỗ nào nhưng mà đây là đang nói là hành giả thôi chứ còn trong trong thì nhiều người biết tứ đường xứ là cái gì nó nghe ham nó tưởng đắc dễ không dám đâu anh phải có giáo lý anh phải có tu tứ niệm xứ anh phải có à, chánh niệm chứ còn phải trời đất cái đụng cho đắc đừng có ham rồi à, như vậy là mình học về cái định đó nha học về cái định đến niệm định niệm niệm nó học về niệm không mà niệm rồi niệm tức là làm gì trước đấy thì qua tới tuệ các vị sẽ hỏi tôi các vị sẽ hỏi tôi ồ giải sự à, giải thích này ở đâu người ta làm ơn kéo rê cái con chuột xuống dưới xuống dưới giùm không các vị đang đọc bản bản dịch tiếng việt với chúng ta các vị kéo rê xuống thì cái phần mà giải thích mấy cái này nè nó nằm ở dưới Phật giải thích chứ không phải là tôi giải thích nha Đức Phật giải thích nha Đức Phật giải thích Đó giải thích mấy cái điều nãy giờ tôi nói đó, là chín ngày ngày giải thích chín ngày giải thích bên dưới đó, tức là muốn muốn hỏi rung rung vậy chứ quý vị nghe giảng thì quý vị có mở ra cái bản bản dịch tiếng Việt của hòa thượng Minh Châu không nên là các vị chỉ nghe tôi nói thôi nếu mà có mở ra bản tiếng việt đó, thì đọc nó nó tốt nghe nó tốt hơn tức là mình ra ra trước mình ra mình ờ à, ha ha rồi bắt đầu mình nếu mà đó là cuốn sách của mình á nếu mà đó là sách in á mình mới lấy cái bút bút chì đỏ đó mình gặp dưới mấy cái chỗ mình không hiểu đó. thì lúc đó nó có gì nghe tôi giảng nó mới phê tức là chỗ nào gì không hiểu đó. thì lúc lớp đó chúng tôi sẽ đem tự động tôi sẽ đem những cái chỗ khó đó ra mặc dù bên đây tôi không biết có gì gặp với cái gì cũng cần biết tôi không cần biết tôi chỉ biết là tôi liếc mắt vô mấy cái chỗ mà tôi thấy cần giải thích thì tôi sẽ dựa vào cái trong cái bản Pali đó bản chú dạy đó tôi giải thích vô đó cho bà con nha rồi còn đằng này đó quý vị cứ ừ, chăn em nệm ấm nằm cái linh diêm linh diêm nghe ông giảng rồi ngủ luôn thì cái đó là thua nha hoặc là làm nguyên một cái uh, Ờ, dĩa đồ chua sồi ờ, ờ, ngâm cốc mặn gì đó ngồi nghe xếp xếp xếp dự án này nghe không nói nhưng trời trầu trật cơm cái chuyện ma chuyện tiếu gì đó là thua nha cái người việt mình nó có nhiều cái kiểu người pháp cái ghét lắm yeah. rồi à, rồi rồi rồi không có là không có chi không có là không có chi không có ăn chua hay là không có sách rồi sống luôn à thì cái tuệ đây là gì tính toán niệm định tuệ tuệ đây là gì trong đây ngày ghi rõ tuệ đây có nghĩa là cái không có trí nào hơn được trí thấy cái tánh sanh diệt không có trí nào không có trí nào hơn được cái trí mà thấy tánh sanh diệt gớm gì của vạn hữu chính ngài nói phải là tôi dò xuống dưới đi có đúng vậy không tức là cái trí ờ, gì cũng cần biết nhưng mà cái trí rốt ráo phải là cái trí thấy tánh sanh diệt là tại sao vì khi mà mình thấy mọi thứ nó chớp tắt chớp tắt chớp tắt thiện ác gì thiện cỡ nào cũng chớp tắt chớp tắt ác cỡ nào cũng chớp tắt chớp tắt buồn vui bốn thứ thiện ác buồn vui chớp tắt từ lúc đó hành giả mới thấy rằng hễ cái gì vô thường thì cái đó là khổ khổ đều như là sự thúc bắt là sự thúc đẩy đó. mà cái gì là khổ thì cái đó là vô ngã cái gì là khổ thì nó không có đáng để mình đi tìm trong đó một cái tôi một cái thằng tôi gì đó nha tất cả nó chỉ là đồ ráp đồ tạm bỡ thôi nha khi thấy như vậy hành giả mới buông không còn à, nặng lòng để mà đi tìm cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét vì sao vì khi mọi thứ chỉ là chớp tắt thì làm gì có cái để mà mình thích làm gì có cái để mà mình ghét mà nếu không có cái để thích để ghét thì làm gì có chuyện kiếm tìm hay là trốn chạy các bạn hiểu chưa cho nên cái chuyện chớp tắt nó quan trọng lắm khi mà thấy mọi thứ chỉ là chớp tắt chớp tắt hay nói một cách khác khi ta đã trưởng thành ta không còn mê đồ chơi của con nít nữa thì ta sẽ không còn phải đổ một giọt mồ hôi một giọt nước mắt nào cho những món đồ chơi ấy nữa ta không còn vui khi thấy được ai đó cho món quà đó và ta cũng không biết buồn khi ai đó làm hư hoặc làm mất đi món đồ đó tại vì ta đã trưởng thành ta không còn chơi cái đồ chơi của con nít nữa ta sẽ không còn đổ mồ hôi đi kiếm tiền không còn đổ một giọt lệ khi nó bị mất bị hư hiểu chưa các bạn hiểu chỗ này không ta đó nó vấn đề cho nên đừng có thấy cái tánh, cái tánh sanh diệt nó coi thường nó quan trọng lắm khi mà mà vị đó sống trong cái trí mà quan sát cái tánh sanh diệt ở ờ, thấy là đây là thiện này đây là ác thấy cái thiện đang mất thấy nó có nghĩa là nó đã mất rồi thấy nó là nó đã mất rồi cho nên trên mặt ngôn ngữ mình nói là nó đang có mặt thật ra nói cho chính xác là khi mình thấy cái tâm tham là nó vừa biến mất vì sao vì không thể cùng lúc có hai cái tâm cái tâm quan sát luôn luôn là tâm thiện cái tâm mà quan sát cái tâm mà tâm ghi nhận cái tâm nó luôn luôn, luôn là, tâm thiện nha yeah. rồi cho nên nó là khi mà tâm thiện mà nó nó, nó nhìn thấy được cái, cái tâm tham mà nghĩa là tâm tham nó đã mất đi rồi bởi vì mỗi lúc chỉ có một cái tâm nó có mặt cho quý vị nha nhớ cái này cho nên gọi là nó thiền tứ niệm xứ là sống trong hiện tại thật ra là sống trong cái quá khứ gần nếu mà nói rốt ráo theo thì đà là quá khứ gần còn nếu thế thì cái thời gian vật lý thời gian của thế thường thời gian của phàm phu thì đúng hiện tại đúng thời gian vật lý thời gian đồng hồ thì đúng nhưng mà nói theo rốt ráo thời gian cái bản chất đệ nhất nghiện chất tất đàn đó để nói theo chân đế đó. thì khi ta thấy nó thì nó đã không còn nữa ngay nói một cách khác đó là quý vị thấy cái quạt máy mà khi nó quạt nhanh quá cái quạt mình tôi mới có nó hoạt nhanh quá thì mình nhìn vào mình không có ngờ được trong đó nó có ba cánh bốn cánh mà mình chỉ thấy nó một cái vệt mờ nó liền là liên lạc không có khe hở không có gián đoạn các bạn hiểu không ta đấy cho nên là ở đây cái tuệ đây đó là thấy được cái sự thật của thế giới khi mà thấy được sự thật của thế giới thì tất cả mọi vấn đề tất cả mọi rắc rối được hóa giải người không học đạo không hành đạo không hiểu được câu nói này không hiểu được cái câu là khi vấn đề được nhận diện thì mọi thứ rắc rối sẽ được hóa giải là sao khi ta biết rằng cái người mà mình đang tương tư đang thương nhớ đó chính là người em cùng cha khác mẹ với mình hiểu chưa cái bạn hiểu chưa đây rồi khi mà mình đang ghen như điên với cái người con gái mà đang ngồi cạnh chồng mình mình biết là đó là người em ruột của ảnh thì cơn nghe nó hết nghe hiểu không khi mình biết cái người con gái tuyệt sắc mà ngồi cạnh chồng mình mà chồng mình đẩy đưa rồi lườm liếc rồi chăm sóc trong cái bàn ăn mà trưa nay mình thấy được mình điều tra ra đó chính là em gái ruột của chồng mình nó đi nước ngoài từ rất sớm 20 năm qua bây giờ nó mới trở về đó bây giờ mình khi mình phát hiện ra đó là đứa em gái ruột thì cái ghen mà ghen hoạn thư mà nó nó lửa bốc tới trời đó, nó tắt trong vòng ba nốt nhạc là tại sao là bởi vì mình biết chính xác đó là em gái ruột của chồng mình à, là một và khi mà mình luôn nhớ một người con gái bằng trời đi nữa nhưng mà khi mình phát hiện ra đó là cái đứa em cùng cha các mẹ với mình ừ. thì tự nhiên nó, nó, nó dĩ nhiên nó cũng sốc lắm à nhưng mà vấn đề nó được quá giải rất là là tốt thay vì mình nghĩ là bà má cấm không cho mình lấy là bởi vì môn đăng hộ đối ví dụ dịch cái đó nó đau lắm hoặc là cái cô đó là của vì ham nhà giàu rồi của bỏ mình rồi cái đó nó đau gớm lắm và đằng này mình phát hiện ra là bởi vì chỉ đơn giản nàng là em cùng cha các mẹ khi hiểu ra như vậy đó thì cái ghen hoặc là cái yêu nó nguội đi thì mình hiểu nôm na như vậy thôi chứ còn quý vị còn thà mà nói sao cho quý vị hiểu nhưng mà nói vậy là đủ hiểu đâu hiểu tới khi mình nhận diện được vấn đề mình không có nổi điên nữa Đấy. mình mất một cái đồng hồ mình tiếc quá món, đó là món quà tặng đồng hồ Rolex mà Rolex nha kỳ rồi đi đâu đó mà được đi Mỹ được người còn đi cho thị sĩ được người quen họ tặng thích lắm về mất đau quá đau thì buổi chiều hôm đó mình đã nhận được một cái email hoặc là cái tin nhắn của cái người tặng ấy. họ kể chuyện nó đi thượng hải nó cái tàu nó hay chứ cái gì nó cũng giả được cái Rolex mà đồng hồ Rolex mà nó bán cả rổ vậy rồi ra tôi thấy rẻ rẻ tôi hốt năm bảy cái tôi cho bạn cái bữa nay còn chạy không hả bữa nay còn chạy không đồ tàu thì nó có bền nhưng mà nhìn đi trang phải không khi mà mình chỉ nghe bả nhắc ra đó là bao nhiêu cái lòng tiếc của <laughs> nó mất liền nó mất liền tức thì kể cả gắn kim cương luôn bởi vì nghe nó mà mua ở thượng hải mà mua năm cái thì, thì, thì các vị tưởng tượng nó quý vị còn tiếc hay không mà hồi nó đưa họ có nói họ đưa mình trong một cái bối cảnh rất là đặc biệt à tức là ban đêm mình ngủ không được rồi họ đi ngang phòng mình thấy có cái đèn cái họ mới à, rủ ra ngoài uống miếng trà rồi cái sẵn họ moi nâng số đồ đồ mà trong nhà họ mới dọn ngày chiều nè nó ở ờ, có cái này hay nè à, rồi ra họ tặng mình mà tặng trong bối cảnh chỉ có hai người hai người bạn gái với nhau á à, tâm sự rồi xong mà moi ra rồi đâu bà đeo cái nào vừa bà lấy cái đó đi đi như vậy thì họ tặng mình trong cái bối cảnh đó mình tưởng là đồ thiệt trong bối cảnh khác mình còn đoán là được còn lần này trong bối cảnh đặc biệt mình nghĩ nó là đồ thiệt mình về mình bắt mình tiếc nhưng mà khi mà mình nhận một cái email rất là tình cờ của người bạn gái họ gửi họ kể là chuyến như tàu họ hỏi mình mà chừng nào mày đi mày mày mình muốn đi mày nói là biết tiếng đi như vậy họ mới đem ví dụ Rolex ra họ nói thì chỉ cần mình, xác định đó là đồ tàu rồi đó là cái sự tiếc nó mất liền thì đắt của đồ quần cũng y chang như vậy nha thở nào mình cứ nghĩ hoài mình nghĩ đây là tôi tôi tôi tôi cái này là tôi này cái này là của tôi tôi của tôi tôi của tôi ngay cả mình học giáo lý mình nghe giải thích gãy lưỡi luôn ha cái biết của mình vẫn là cái biết vay mượn phải là cái biết của bản thân mới xài được quý vị phải là cái biết nó đi ra từ cái nhận thức về cái tận sanh diệt của bạn hữu thấy nó chớp tắt thiệt á thấy bằng cái trí thánh nhân á thì lúc đó mới thật sự là buông hẳn cái thành kiến hoài nghi còn đối với bị anaham khi mà đắc được anaham rồi nó bị nó không còn xanh không không còn bất mãn không còn dục ái có nghĩa là sao có nghĩa là không cần tới a la hán chỉ a la hàm thôi nha mà khi ngồi máy bay mà biết máy bay phi công hồng báo là máy bay các động cơ đều hỏng hết chỉ cần đang chờ rớt là cả máy bay người thì xỉu người thì bị nhồi máu cơ tim người thì bị stroke mạnh na nó bị bị có người là điên luôn nhưng riêng vị tôi đầu vị anh hàm không hề dao động không hề dao động đừng nói lạ là nha đi trên một chiếc thuyền mà thuyền trưởng báo là chìm rồi mọi người chuẩn bị phao chuẩn bị tạo cứu hộ thuyền cứu hộ nha xuồng cứu hộ mọi người cuốn cuồng lên nghĩ đến tình thân nghĩ đến tài sản nghĩ đến tương lai nghĩ đến ước hẹn tùm lum nhưng riêng vị anh hàm khi nghe báo như vậy đó vị đó là không hề có sợ hãi không hề có tiếc nuối gớm như vậy đó gớm như vậy đó nha đêm đêm mà lạy lạy lạy phật á niệm bằng đức tam bảo là niệm như vậy đó thứ nhất con lạy phật là vì phật có đủ các hạnh lành Phật đó vì Phật quả đó vì chúng sinh mà ngài chịu khổ đô vô số kiếp máu lệ Ừ. những cái thấy của ngài đã giúp cho biết bao nhiêu chúng sanh được giác ngộ con lạy pháp là những cái gì được thế tôn giác ngộ và dạy ra cho chúng sinh và con lại tăng là con lại các bậc thánh hiền tăng qua đời mười cư là những vị đó thành tựu những điều mà con có nằm chim bao con cũng không có tưởng tượng nổi nhẹ nhàng nhất là vị sơ quả cái vị đó không có thể tái sanh quá bảy kiếp vì nó không còn thân kiến nữa vì nó không còn thấy cái tấm thân này cái hình hài này và tất cả vũ trụ là tôi là của tôi con lại vị ana vị thánh giàu vẫn còn tái sinh nhưng vị ấy không còn đam mê trong năm dục và vị ấy không còn biết sợ hãi không còn biết ghen ghét không còn biết nóng giận dầu trời có sập xuống thì vị ana vẫn coi như không có gì lại phải lại như vậy thì mình là lại nha chứ còn trời đó cái quỳ mà cái nào có lại đạo trong kiếp qua khứ chư Phật thành đạo trong kiếp vị lai mà cái đọc hoài đọc mò mỏ mà đôi khi đó là mình cái đầu mình nó đơ ra mình không biết mình lại là lại cái gì nha lần đảnh lễ di trần dưới chân đức phật đó là đấng chí tôn chí thánh đọc như con két vậy đó mà không biết là ngày khả kính ở chỗ nào đâu rồi thì, thì con hãy chư tăng gồm mà mà tăng và thánh tăng mà phạm tăng thánh tăng có cái gì mình đảnh lễ mình cũng cốc biết nha mình cứ đọc như là một con két chùa nha cho nên hiểu chừng đó mình thấy rung một vị thánh chỉ bằng cái nhận thức về cái tánh sanh diệt vì đã nhìn về thế giới hoàn toàn không giống như chúng ta giống như vậy nha yeah. như vậy cái thế giới này nó là gì nó chính là vấn đề nhận thức thôi yeah dạ, là vấn đề nhận thức anh nghĩ sao mà anh thích cái đó và anh làm mọi cách để anh có nó anh nghĩ sao mà anh ghét cái đó và anh tìm mọi cách để anh tránh đó chính vì cái thích và ghét kiếm tiền và trốn chạy ấy nó đã tạo nên nguyên cái cuộc đời của anh có đúng không ta có vị có hiểu này không ta anh thấy làm sao đó mà anh thích cái này anh ghét cái kia và cũng chính vì có thích có ghét nên anh mới nỗ lực nên kiếm cái này và anh tránh cái kia toàn bộ cuộc đời bảy tám chục năm của anh chỉ để làm có hai việc đó thôi đó nghĩa là nhận thức kiểu gì đó không biết mà để thích cái này ghét cái kia tôi biết trong số người tôi quen thôi có người quan trọng đồ hiệu nó làm bằng chất liệu gì không quan trọng miễn là hiệu mùa hè mặt nó nóng nảy bà nậu luôn nó có những cái bộ đồ mà mùa đông mặt nó lạnh gần chết luôn mà chỉ vì nó là đồ hiệu ráng mà mặc coi như đối với họ cái fashion cái thời trang nó đồng nghĩa với khổ hình cái trừng phạt với chịu đựng và đau khổ nhưng mà đạo khóa vậy thì khóa đường hiện mà cái đó nó sột soạn nó cắn nó, nó cộm nó, nó kỳ lắm ờ, nhưng mà tại mùa đông nhưng mà muốn diện mà nó đầm nó ra lạnh phải ráng mặt cái đó mùa hè cái mặt một cái nó, nó, nó muốn chết mà vì diện nhưng có người không quan trọng cái hiệu mà quan trọng cái chất liệu mùa hè là phải xài cái chất liệu gì mùa đông là phải xài chất liệu gì không hiểu không xài nhưng mà có người tôi không biết nữa là không biết cái bệnh đó là tịch cái này nói là không may tin họ không có tin tưởng cái gì mà rẻ tiền hai cái semi bán chung một chỗ mà một cái đó là 19 đồng 99 xu một cái thì là 12 đồng 99 thì họ chọn cái 19 mặc dù đem về so ra nó y chang à nó vì lý do nào đó đây chắc bà con sản xuất hoặc là mua bán cho bà con biết lý do tại sao rồi nha nhưng mà nó chỉ trên là có thể là cái hiệu ở trên là cái gì đó chút xíu siêu vậy thôi mà chỉ vì họ ngộ lắm vấn đề đó họ phải là cái hiệu vấn đề là cái tiền mua mà cái này nó mới lạ có người thì rất là thích đồ rẻ nhưng có người thích đồ mắc giá dạ, yeah. tôi tiếp xúc với bậc tử tôi, tôi nghe họ nói nhiều cái mà tôi háo mắt giữa o miền dưới a đó yeah. Dạ, họ nói là hai cái nằm gần nhau trong cùng một cửa tiệm nằm chung một dãy luôn nha một rô vậy đó mà cái nào mà mình thấy đó là, là, là, là nó để 19 đồng 19 9 là mình thấy thích hơn là cái 12 đồng 99 bởi vì thấy nó mắc thì nó tốt ừ, hơn đúng chưa rồi bây giờ tôi quay lại tôi nói như vậy thì do cái nhận thức thôi anh nhận thức như thế nào đó mà anh thích đồ hiệu anh nhận thức tình anh nhận thức như thế nào đó mà anh thích cái, cái đồ cái phẩm chất chất liệu và anh thích nhưng anh nghĩ sao đó không biết mà anh lại quan tâm cái giá trị <clears throat> anh nghe vừa mắt và anh khoái ở đây tôi có biết một cái cô bậc tử cổ là dược sĩ ổng là tiểu thuốc kể nhiều chuyện lạ lắm của nó hai cái hũ kem nó giống nhau y chang nó có thể thay đổi chút xíu cái thành phần của nó về cổ dược sĩ mà cái, cái thành phần của nó không có trên lệch nhau bao nhiêu hết trơn nó khác cái hiệu thôi nhưng mà mà nó cái, cái có những người họ vô họ cứ kiếm cho bằng được cái mắt tiền họ xài mà mình đã nói rồi nó bữa nay cái đó không có còn nhưng mà cái này nè nó tương đương rồi má ơi nó tương đương mà nó rẻ hơn không không là không phải là, là, là thích cái kia thì cái nó mắc ấy nó kỳ lắm cho nên thế giới này nó chính là nhận thức nhớ nha thì cái này nhận thức rồi à, chính là nhận thức cho nên ờ, cái thấy được tánh sinh diệt nghĩa là mình đã lật ngược toàn bộ cái kiểu cái cách thức nhận cái kiểu nhận thức của phàm phu sang một cái nhìn mới từ một cái góc độ mới nha rồi thế giới này chỉ là nhận thức rồi tới tàm tàm quý qua giải thích rồi tàm quý là cái dấu chỉ của chúng sanh cao cấp chúng sanh hạ cấp không có khả năng đó họ không có khả năng biết thẹn trước cái điều xấu và tôi nhắc lại tùy vào cái căn cơ của mỗi người mà cái cái cái khả năng tự thẹn của chúng ta không giống nhau các bạn nghe kịp không ta tùy vào cái căn cơ của trình độ cái phước duyên cái bổn lĩnh cái bản lãnh của mỗi người nha mà cái cái tự thẹn á cái khả năng tự thẹn á, tức là tà quý đó cái thẹn quý là sợ mình mà tàm là thẹn cái khả năng tự thẹn không nhau có người họ sợ bị quê trước đám đông họ làm cái gì họ cứ nghĩ đến đám đông trộn người ta mà mọi người biết cái này là mình chết thế là họ không dám làm nha có người lạ lắm họ lấy cái dư luận làm gốc họ sợ thiên hạ cười chê họ nhưng có người họ lại thẹn với chính mình tới họ thiên hạ quan trọng nhưng họ sợ họ nó coi thường họ đêm về vào trong cái, cái nhà tắm nhìn lên gương ấy. chính mình khinh rẻ mình chính mình nhìn vô gương mà mình không có thể tự hào được gì mình họ sợ cảm giác lắm họ sợ cảm giác tự soi gương trên đời này có hai hạng người mà sợ soi gương một là người có vấn đề về cái nhan sắc tôi biết có câu chuyện là một cái bà bá tước và bị chứng bệnh ngoài da ngày xưa nàng đẹp lắm nàng có tất cả những cái cái, cái gương vàng gương bạc gương cẩn đá quý ngọc xoàn mà ngày kia khi mà cái chứng bệnh ngoài da nó phát tác từ đó nàng sống giấu mình trong một lâu đài muốn về là nước nàng chỉ tiếp xúc với một vài người trí thân có những người tá điền của người hầu thế ngại tiệc tùng và luôn luôn xuất hiện với một tấm hoang mỏng để là che mặt và từ ngày mà mà, mà biết là không chữa được cái bệnh đó, đó chứng bệnh ngoài da những bệnh nó mang ra xuống mồ thì nàng cho đọc nát tất cả gương để đời nạn thứ nhất là người có vấn đề về nhan sắc cái người thứ hai là người có vấn đề về nhân cách họ rất là ngại soi gương bởi vì mỗi lần soi gương là mỗi lần họ phải nhìn lại gương mặt của mình họ nhìn vào cái con người mà họ không có chỗ nào để họ nể được hết mỗi lần nhìn chỉ để thấy thẹn thêm mà thôi đây như vậy trên đời có hai hạng người sợ gương hạng thứ nhất là có vấn đề về nhân sắc hạng thứ hai là có vấn đề về nhân cách đây đó là tôi đang nói về chữ tạm có lẽ các vị cũng hiếm bao giờ nghe chị giải thích chữ tạm mà nó quái gở như vậy nhưng tập nghe cho nó quen cái Đấy. thứ hai là quý quý là sao quý ở đây có nghĩa là biết sợ khi mà làm việc muốn làm bất thiện muốn làm chuyện bậy họ, họ nghĩ đến một trong bốn cái điều này họ sợ một là họ sợ đêm về như hồi nãy tôi nói đêm về mình cắn rứt lương tâm ngủ được cả đời này sẽ bị bất an thứ hai là sợ tiếng đời dị nghị cái thứ ba họ sợ pháp luật trừng trị cái thứ tư là sợ cái khổ báo đời sau làm chuyện này là kiếp sau là mình mệt nha chắc tôi có kể bà con nghe trong cái ác nghiệp nó có một thứ rất là bình thường mà tôi sợ lắm tôi không phải từ tôi sợ là tôi có tạm quý mà tôi sợ là tôi sợ kiếp sau thế nào tôi cũng dính nếu tôi không tôi tôi tôi tôi không tôi không sớm sanh về trời tôi không sớm gặp phật mà tôi còn tiếp tục luân hồi nữa thì tôi sẽ dễ bị bệnh đó. cái đó là một là tôi là người rất là đa cảm trước một cái cảnh đẹp hay là người đẹp tôi tôi dễ bị xúc cảm lắm không phải xúc cảm mà làm bạn phải nhưng mà nhưng mà đó là một cái rất là phiền hiểu không rất là phiền nhưng mà có một cái thứ hai nữa mà tôi mê câu cá lắm chị biết không tôi tu từ hồi nhỏ mà biết bị cái nghiệp sông nước sao mà nó ngộ lắm tôi mê con tôi mê tôi thích con cá lắm không phải muốn làm con cá mà bất cứ hình ảnh đâu mà nhìn thấy cái cá hoặc là tình cờ vô trong, trong cái du thấp mà thấy người ta câu cá đó bữa đó câu cái gì <coughs> vậy mà tôi mở tôi có một loạt mấy chục clip thấy người ta câu cá câu lương tôi thích lắm thích một cách đặc biệt tôi kiếp trước tôi là tai sát cá ừ. thì chính mình phải biết cái đó chính mình phải biết cái nhược của mình nha chính mình phải biết mình cái nhược cái nhược cái đó chính mình biết kiểu đó cho nên mình đoán là có thể những cái nghiệp mà mình sẽ gặp trong đời này nó liên quan tới cái thích và cái ghét của mình biết trong nói trong room hiểu không ta à, alo trong room có nghe kịp không mình không có thần thông nhưng mình có thể đoán là được mình có thể đoán là được cái phần nào thiện nghiệp của mình cái ác nghiệp của mình là dựa vào cái thích và cái ghét của mình nha nó rất quan trọng thích giết cá cái cá thích lắm câu cá câu lương rồi đánh lưới chài thích mê lắm nhìn như vậy không sợ không sống nhưng mà nhờ có cái biết Phật pháp mình thấy sợ chứ nếu mà bây giờ một là không biết Phật pháp hai là chỉ cần giết cá mà không có mang tội đó không thì tôi nghĩ rằng là thay thời gian mà ngồi giảng như vậy tôi đi câu cá tôi thích lắm tôi sẽ về một cái vùng nào đó châu Á cả đời này cả đời này, này tôi chỉ mê đi câu cá thôi mê lạ lắm nhưng mà vì sợ nghiệp á cảm giác cái bị nghe kịp không đó là tôi chỉ nói hai cái nghiệp nhẹ thôi hai nghiệp là kẻ đơn giản thôi và cái đừng có nghe tôi cái nói như vậy rồi nghĩ ồ có là chuyện riêng không sai sai bé đừng nghĩ đó là chuyện riêng của tôi cái chuyện đó cũng là chuyện chuyện đời của quý vị đó cũng là chuyện lòng của từng người trong room này nha hãy cẩn thận với cái gì mình thích và ghét bởi vì chính hai cái đó nó là nền tảng hành động và tư duy của mình đó quý vị nha nghĩ cái đó nó nghĩ cái đó nó để cho mình sợ những gì mình thích và ghét nha những gì mình thích và ghét nó đó nó, nó, nó là có chuyện nó là cái cái họa nó là gốc họa cho mình đó nha ừ, nó là gốc họa đó ok như vậy thì đây là bảy cái sức mạnh mà nãy đầu cái bài giảng tôi nói rồi nha đầu bài giảng tôi nói rồi tôi nói là với bảy cái này đó mình sẽ tránh được rất là nhiều tội ác và nên nhớ đến này mỗi một tội ác nó lại tạo ra những cái điều kiện tốt cho ta tiếp tục ác cái câu này phải ghi phải ghi cái câu này mỗi nghiệp bất thiện nó lại tạo ra những cái môi trường thuận tiện cho ta tiếp tục làm ác mỗi việc thiện đó, nó lại tạo ra cái môi trường cho ta tiếp tục làm thiện còn cái chuyện mà ta có tận dụng cái điều kiện đó hay không đó lại là chuyện khác nha cái chuyện mà ta có tận dụng cái điều kiện đó hay không đó là chuyện khác nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó, mỗi một ác nghiệp nó lại mở ra cho ta một cơ hội một môi trường để mà ta tiếp tục ác mỗi một việc thiện cũng vậy nhớ như hồi nãy tôi nói đó, cái tật của thích nói xấu thì đời đời sinh ra sẽ bị người khác nói xấu và phản ứng của người bị nói xấu là gì là nói ngược trở lại mình thích chửi người ta thì đời sẽ sinh ra mình sẽ bị người ta chửi mà bị người ta chửi thì phản ứng thông thường là gì là chửi ngược trở lại các bạn nghe kèm không đánh đá sát sanh cũng vậy khi mà mình hành hạ bạo lực chúng sanh khác thì đời sau sinh ra mình sẽ phải bị những cái thứ đó bị giết chóc bị hành hạ bị bạo lực và một là mình sẽ sống trong sợ hãi trong đau đớn còn hai là nữa là mình sẽ tìm cách mình phản ứng mà cái phản ứng nó là coi như toàn là bất thiện không có bị nghe kịp không mà mọi thứ nó đi ra từ cái gì là từ cái nghiệp mà bạo hành từ cái nghiệp sát bây giờ nè nó lại dẫn chúng ta về cái phương trời đó tại sao bao nhiêu ngàn năm phong kiến mà mẹ chồng nàng dâu mà hại nhau tôi nghĩ nó có cái liên quan cứ là cá ăn kiến kiến ăn cá đó. là cái nàng dâu là bị mẹ chồng ăn hiếp hồi lúc đó, đó mình mới lớn mình không hiểu gì hết mình nghĩ mình ngây thơ mình đâu có tội lỗi gì tự nhiên mình về mình ở với cha mẹ sung sướng rồi về nhà này là sớm hơn mà hầu hạ làm mọi mình đã điên rồi bây giờ họ còn không thương họ hạ mình đó lúc mình nữa không có hiểu mình biết tại sao mình cam tâm mình chịu từ từ từ và mẹ chồng chết cha chồng chết rồi mình leo lên mình làm chủ nhà đó mình làm chủ nhà xong xuôi rồi thì bắt đầu con mình nó lớn lên rồi thì nó yêu hoặc là một người con gái hoặc là qua mai mối mình mới đem một cái cô gái lạ quắc về nhà đó lúc đó nên lòi ra hai chuyện thứ nhất là người con gái đó tự nhiên trên trời rớt xuống đã cướp đi cái tình cảm và sự bận tâm của đứa con trai của mình lẽ ra những thứ đó nó dành cho mình bây giờ nó là đi dồn cho một người con gái lạo quắc trên trời rớt xuống đây là lý do thứ nhất là mẹ chồng không mê được nàng dâu cái thứ hai nếu nhà đó có của thì bạn nghĩ rằng sớm muộn gì cái gia tài này cũng lọt vô tay cái con nhỏ lão quắc này như là ngày xưa nó đã lọt vô tay mình đại khái nhiều lắm quý vị tôi chỉ kể ra một vài trường hợp thôi thế là thế hệ này thế hệ kia nó cứ tiếp nói nhau mẹ chồng ăn hiếp nàng dâu nàng dâu về già làm mẹ chồng tiếp tục ăn hiếp nàng dâu khác mà cứ gọi là trong những xứ mà, mà mà không có nữ quyền đó thì phụ nữ ăn nghe đàn ông ăn hiếp phụ nữ rồi tha hồ thê thiếp nói mà cái ăn hiếp phụ nữ mà cộng với thê thiếp là kiếp sau sinh ra là mình trở lại làm thân nữ rồi cái đám nữ là khi mình làm thân nữ thì bắt đầu cái xã hội đó nó có cái nền sẵn là nó cứ thấy nữ là nó tiếp tục nữ là phải làm thê thiết hầu hạ cúc cung cho đàn ông rồi nữ là người ta có quyền trà đạp người nữ mà cứ gieo cái nghiệp được cái lọt xuống dưới để bị người ta trà trà xong từ cách ngôi lên ngôi lên mà bằng cách là làm đủ cái nghiệp tập bậy hết mà làm nghiệp bậy là lọt xuống đó lại bị người ta trà đạp nữa cứ như vậy đó quý vị cứ như vậy đó thấy như vậy mới thấy sợ thì ra mỗi một cái nghiệp bất thiện nó đều đưa ta ngoài cái chuyện nó làm cho ta khổ banh xác ra nó còn có cái ghê gớm nữa đó là mỗi nghiệp bất thiện nó, nó còn đưa ta về một cái môi trường thích hợp để mà ta tiếp tục bất thiện nữa này khi mình bỏng sẻn bụng xỉn nó sẽ đưa mình vào một cái hoàn cảnh để mình tiếp tục bụng xỉn nữa khi mà mình sanh si thì mình sẽ sanh về cái môi trường mình sẽ sanh ra với hình hài xấu xí sân si nó vẫn là cái xấu xí mà từ xấu xí thì nó càng dễ sân si đó nhớ còn cái người mà giàu đẹp ngoan hiền được hết mọi thứ họ rất là dễ gọi là phú quý sinh lễ nghĩa dễ đó. Ừ. nhiều người mình thấy họ hiền thiện mình đừng nghĩ họ hay đâu tại chẳng qua cái môi trường sống của họ từ nhỏ tới lớn nhung lụa bọc đều họ đâu biết gì đâu trong kinh thời đức phật có một cái, cái cô đó cũng tên là Vidhi cổ trời ơi cổ hiền nổi tiếng ai cũng nói cổ là coi như là thuộc nữ hết trơn á à, thì uh, cả một cái thị trấn an đồng ý cổ là thuộc nữ có tiếng á có tiếng luôn nhưng mà có một lúc đó cổ đứa, đứa tới gái nó nói cái gì đó cổ giận trong cái cơn giận cổ giận được cổ rút cái cây mà cây gài cửa nó cũng phang cho cái đứa đứa đứa, đứa gái nó bể đầu Đức Phật kể ra câu chuyện đó Đức Phật kể câu chuyện đó Đức Phật ngày dạy lần này cái tỳ kheo khi chưa gặp thử thách thì ai cũng có thể ngoan hiền cho nên chớ vội đánh giá hấp tấp bất cứ một cá nhân nào hết khi cá nhân ấy chưa trải qua những cái tôi luyện của thử thách và cám dỗ không phàm tâm khi mà chưa trải qua những thử thách và cám dỗ thì rất là khó nói ai là thế nào ai là thế nào à, chúng ta tưởng chúng ta lặp lặp lặp lặp lặp tôi hồi đụng chuyện ác như quỷ và tôi tôi trong đời tu làm thầy chùa tôi có ngộ ra nhiều cái điều có nhiều người mình tưởng họ là quyên tâm bất pháp và tới hồi họ ác rồi nó bất thiện nó còn ghê hơn cái thứ sơ cơ không biết gì nữa ai cũng tưởng là Phật pháp đầy mình đó ờ, nó hát rồi đó ha nó hát nó gian rồi là chỉ có trời cứu cho nên phàm tâm khi chưa trải qua những cái tôi luyện như là thử thách và cám dỗ thấy rất là khó nói nha đó gọi là tà mà quý thấy cái đó mình mới rung nha như vậy mình vừa học xong bảy cái sức mạnh mà chị bữa nay tôi tập trung như dạng bảy cái này là vì sao vì tôi đang làm cái chuyện trẻ tre biết trong rung hiểu trẻ tre không trẻ tre nghe cái tre nó mấy cái mắt cái mắt mà nó thông rồi đó thì cái phần còn lại là nó sẽ đi một cái rẹt nha thì nguyên một loạt kinh sao là nó nói về bảy cái này không à nha cho nên là mình cứ học kỹ cái này là mấy cái sao mình lướt lướt lướt lướt bây giờ từ đây thì sao mà nói tới mấy cái này là tôi không có giải nữa nha tôi quá mệt rồi nha ok bây giờ thế này hôm nay là ngày thứ hai mà chúng ta sẽ nghỉ vô thời hạn nghĩ vô thời hạn có nghĩa là bữa nay là bữa cuối và bao giờ chúng tôi có duyên để quay lại gặp bà con thì chuyện ấy cũng rất là khó nói tôi đang à, ừ, có tí việc và quan trọng nhất là đang chờ đợi xem một số cái biến chuyển à, để coi bao giờ lớp mình quay trở lại ok chúc các vị có gì chúng tôi sẽ báo tin sau chúc các vị một ngày vui ừ, một đêm an lành nha yeah, dạ, chúc các vị